một ngày một ngày hạ phượng hồng phượng hồng khi còn vượng nắng và nụ cười ngày vàng tươi theo ngày sáng lá xanh đầy màu còn lại một chút hương thơm theo hương hoa bóng ai phai mờ ngày hôm nay yêu thương tình ta ôi cách xa ta ra ta ta ta ta ra ta ra ta ta ra ta hia hia hia hia hia ta lỡ hẹn anh mặt trời trên nóc tòa nhà anh non siêu lô lô lô lô lô lô hello anh em nha Hello Thu Hà, hello Quang Dũng, hello Huy Phong, hello Đạt Bùi, bé tai nghe hồng à. Hôm nay ông Tú lại quên mang cái rác rác tai nghe ở công ty nên thành ra là phải dùng cái tai nghe này hơi cùi anh em ạ. Mai anh đánh giải ở đâu thế anh à? Mai em Tú đánh giải ở đây. Đây, để em Tú ghi ở đây nếu mà anh em nào à, à nếu mà anh em nào ngày mai gọi là rảnh nhá thì có thể là ra đi chơi anh em ạ. Nhưng mà mai là mình đánh vào buổi tối nhá. <clears throat> anh Tú hay à Nam Bom không ngủ là mai thi ở à, Nam Bom, anh Tú ốm thì nghỉ đi anh nhá em tú có ốm đâu em tú thật ra là buổi chiều hơi buồn ngủ một xíu thôi nhưng mà bây giờ đỡ rồi anh em ạ nằm một lúc thì uh, nói chung là cũng tỉnh táo xong rồi đi ăn uống nữa thành ra nó cũng đỡ tính ra là hồi chiều từ từ nhá cái mic của mình nó có nghe nó có ổn áp không anh em alo alo alo tại vì mình thấy nó có hơi đỏ đỏ thì không biết là độ ổn áp chưa thì hồi chiều nói chung hồi chiều nói chung là mình uh, gì nhở từ từ nhá cái mic của mình nó không ổn lắm từ từ mình làm nearly đã đang định nói cái gì đó thì cái mic nó lại bị sida anh em ạ thành ra là hơi phế đấy ừ. hồi chiều thì uh, mình uh, kiểu uh, kiểu hôm qua thì nói chung là vô địch xong thì mấy anh em cũng gọi là đi ăn nhẹ thôi ăn nhẹ thôi thì tầm một hai giờ là về rồi thì mình cũng ngủ ngủ nhưng mà hồi sáng nay thì phải dậy sớm để đi thăm gọi là phương gb anh em ạ thì nói chung là nó nó hơi hơi gọi là mệt một tí nên là buổi chiều mình ngủ mình nằm có một lúc mà mình ngủ anh em ạ mình ngủ hai tiếng dậy không phải không phải hai tiếng nói chung là ngủ được tầm một tiếng dậy xong rồi bắt đầu cảm giác nó oải oải oải ấy tại vì đi đi thăm Vương ở B thì nói chung là không xa lắm đi thì nói chung là tầm 25 đến 30 phút thôi nhưng mà cơ bản đường nắng anh em ạ nên là nó cũng hơi sốc nhiệt với cả nó hơi hơi mệt hơi choáng cái đầu một tí thì về nằm nó bất tỉnh anh em ạ xong rồi à, phải dậy đi ăn uống ra ngoài một tí cho nó khuây khỏa đầu óc Nguyễn Long này à, Nguyễn Long này hơi cùi nhỉ nhưng mà Hantaric này thì hơi ngon đấy hai tá đích hơi ngon đấy nhá tiếng ngủ đến 12 giờ mà tỉnh quá hello ờ, thái dương hello khang hello anh tô nha hello phương anh nhá ừ. hello gia khánh mai đánh giải vậy có ai stream không vậy anh á mai đánh giải ọp thì chắc là không không thể stream anh em ạ cơ bản là đánh giải ọp thì mấy anh em đi đánh với nhau thôi cũng không liên quan gì đến facebook hay là gì cả thành ra là chắc là cũng không có có khả năng là không stream đâu hỏi là anh em nghe cái mic nó có bị gì không vậy mọi người ơi mọi người nghe cái mic của mình nó có bị dè dè quá hay là gì gì không anh tú chỉ cách thoát kim cương ba đi à đây đây đây xem ông tú đây <clears throat> hello Jin nhá anh tú mấy bữa nữa đi ăn ăn không chị thùy rủ á à chị thùy lại ra à chị thùy lại ra à đang tính mua này anh em ạ u uh, xin băng wow từ từ nhá ly xin băng và olap à giáp tự chế chắc là không cần rồi tính ra lõi của mình chỉ có tuyển nhân sự là xài được nhất thôi nhưng mà mình thấy nó không ngon á chắc là một chút đổi đi anh em nhở một chút đổi đi Nguyễn Long Nunuba à? Nguyễn Long này hơi cùi một ấn pháo với cả thử vận may à mình nghĩ là thử lấy thử vận may đi nhở đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nhiều tiền chúa ấy trận này mình đánh à, SU cơ bản là ok chứ không biết là mọi người muốn mình đánh Lee Sin hay là đánh à, gì ta đánh Lee Sin hay là đánh Olaf đây thì nói chung là đánh một trong hai đều được cả chắc là con này bán đi con này bán đi uhm. nếu mà đánh ly xin thì mua lại cho mình là con zone à, để kẹp cái kia vào luôn thì ok hơn anh em muốn mình đánh ly xin hay là muốn mình đánh ô lạp nếu mà đánh đi ô lạp thì kẹp cái này vào đẹp hơn đấy <clears throat> mic hơi hơi ổn á vậy á nói chung là mic mic em tú hơi cùi anh em ạ hơi cùi một tí sorry anh em nha <clears throat> đi không bảy tháng tám lẹ lẹ à. à tám tháng bảy à tám tháng bảy à đi đi thôi em tú cảm ơn hoàng ngọc ánh tặng em tú 30 sao nhá cảm ơn uh, hoàng ngọc ánh nhiều olaf sát thủ đi à, nhưng mà cái rank này olaf sát thủ nó hơi bị diệt đến nam bom ạ thành ra là anh đang muốn đánh một trận gì đó nó lạ lạ một tí chứ cái danh này mà olaf sát thủ nó hơi cơ bản á kiểu nó hơi bị hủy diệt á nhưng mà thôi nhá trước khi gọi là chuyển qua meta mới thì mình sẽ hướng dẫn anh em một bài gọi là đánh olaf cơ bản đây thì cho anh em nào những ờ, những anh em nào gọi là đang muốn gọi là leo rank mà chưa có một cái bài gì để spam á thì anh em có thể gọi là đánh uh, ờ, Olaf nhá. Top năm sao à được luôn anh Tô ơi, cảm ơn anh Tô nhiều. Có gì hôm đó em cũng qua luôn là ok nó phanh trần. Lee Sin là mọi người thích đánh Lee Sin nhờ. Mọi người lại thích đánh Lee Sin cơ. Nhưng mà tôi muốn đánh Olaf trận này quá. Cơ bản là đồ Olaf cũng có này, Lee Sin thì mới ra được một con nè. À. Thành ra là thôi nhá, chắc là mình đánh ờ, ấy đi mình đánh à, ô ô lạp một trận nhá mời không đấy đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa làm một trận ô lạp nhá thì nói chung là đánh ô lạp anh em cứ fit con ô lạp cho nó chết thôi cơ bản là đầu tiên thì uh, chết thì để lấy đam thứ hai là mình eco mình xuống lấy đồ chuẩn cho ô lạp ấy thì tí, tí nữa đánh nó dễ hơn nhá đánh cây in hay hay hay hay đánh cây in hay là hay là quy đi à tính ra là cái bài đấy uh, Ken hay là Quizana ấy. Mình có đánh bên BBE rồi Mình đánh bên BBE đánh 3 sao thử rồi test thử rồi yếu xìu anh em ạ Thành ra là thôi Thứ nhất là không phải là một bài meta Thứ hai nó cũng là một con hai tiền đấy Mình nghĩ là nó không không uy tín lắm Nên là thôi nhá Chắc đánh mấy bài gọi là bình thường đi Em Tú cảm ơn uh, Nguyễn Quang Hoàng tặng em Tú 100 sao nhá Cảm ơn Quang Hoàng rất là nhiều Cam sabita Ui hôm nay Quang Hoàng tặng em Tú 100 sao nhưng mà lại không để lại lời nhắn gì à cảm ơn quang hoàng nhiều nhá hello thu trần nhá pháp sư ly xin à pháp sư ly xin à ui hai ly xin rồi này pháp sư ly xin là bài gì đấy nghe nó có uy tín không vậy mấy ông này lừa không không không không em tụi đánh ô lạp đi tại vì cơ bản là bán ly xin rồi với cả là con ô lạp sớm ấy mình nghĩ nhá nếu mà là bản sau thì mình không biết nhưng mà bản này anh em nào gọi là đang đang còn gọi là muốn leo rank á thì ra ô lạp sớm chốt luôn cho mình mặc dù là ra đồ gì nhá ra nước mắt ra gậy thì anh em có thể hướng đến tim băng nó sẽ cho dna còn lại con olap thì mình nghĩ là ba đồ chuẩn sẽ là một cái ba tia một cái hai tia một cái vô cực với cả đồ còn lại thì anh em có thể lắp tùy vào lobby một là đại bác hai là diệt ba là huyết kiếm bàn tay gì gì đó thì tùy vào lobby nhưng mà mình nghĩ là ba tia với cả vô cực thì chắc chắc chắn là cần cho olap nếu mà gọi là đồ chuẩn thì nếu mà đẹp hơn thì anh em có thể có kiếm một cái biến sát thủ nhá đấy ui bài của mình như vậy mà đẹp được hai chết hả bịp nhờ ảo ma nhờ Thật không thể tin được anh em ạ Đánh pháo đi mạnh đấy à Pháo thì bản sau mới mạnh anh em ơi Top 1 5 5 5 sao nha Ui Hôm nay mọi người trong tú kèo nhiều quá Cảm ơn mọi người nhá vô địch xong đi anh gà không phải các bạn là hôm nay em tú cũng chưa muốn chơi hạt lắm á tại vì uh, sau một ngày uh, sau sau những ngày gọi là chơi hạt mệt mỏi rồi em tú muốn có một ngày gọi là nó nó xả xả đi những cái gọi là nặng đầu á thì hôm nay em tú muốn gọi là chơi một uh, một trận nó vui vui thôi ai à lấy cái ba tia trước nhá sao mình nó cố tình gọi là để ít tướng nhất có thể để nhặt đồ rồi đấy nếu như anh em nào mà đánh collab trận này mà gọi là bán máu sâu ấy có thể nhặt được cái xẻng ấy thì ok luôn nhưng mà ông này lại là xẻng về biến chiến binh rồng anh em ạ đen nhờ bài ông này mạnh như vậy mà ít máu hơn cả mình là bịp nhờ rõ ràng là có set hai, có gọi là form mà mình chả có form gì mà mình lại đép được cơ ờ sen hai à sen hai nói chung là ngon đấy thôi cứ lên đi mình nghĩ là lên được chả sao đâu nếu mà đánh Olaf thì lắp Baratia luôn cũng được nhưng mà để xem gặp nhà nào đã nhá ừ. để xem gặp nhà nào đã quả đấy nhà được xẻng là bú luôn cái game này rồi là xin luôn rồi xin luôn rồi ừ. ghim kèo thì anh tú à ok mình hiếu em tú nhớ rồi em tú nhớ hai kèo năm 500 sao rồi anh tú đánh danh này được nhiều kèo thế à. chắc là đúng trình ấy đúng trình ấy chứ cái lô anh tú sao loa rẻ thế anh á loa rẻ à? nói chung là mình ờ, chưa có sắm được một cái mic gọi là hẳn hoi thành ra là anh em nào xem thông cảm cho mình một xíu nhá tại vì hôm nay mình cơ bản là cũng quên mang cái tai nghe kia về ấy cái tai nghe này nó hơi cũ rồi anh em ạ thành ra nó rè rè rè rè hơi bất tiện nhỉ anh em nhở sorry mọi người nhiều về cái sự gọi là đồ đạc không không xịn nhá <clears throat> hello hải đăng nhá hello em nhá mai em tú mấy giờ đánh đó để qua xin cái lỗ tai à mai thì nói chung là thủ tục là người ta hiện là sáu giờ 30 tức là tối nhá thì uh, chín giờ đánh đấy thì anh em nào ở gần thì có thể là qua chơi hoặc là qua giao lưu cũng được anh em ạ nói chung là qua vui vui vẻ nhá anh em đừng có làm gì em tú nhá em tú sợ lắm ở à, ngoài em tú hơi nhét một con sen và một con sát thủ à ừ. mình ăn thiếu một con đấu sĩ nữa đúng không chắc là cho hai sen vào không cho con này vào thì nó, nói chung là có thêm một chút máu cũng khá là hay ba xuất sắc thì tí nữa mình sẽ roll ở bảy nhá xong rồi mình kiếm olaf ba sao nói chung là olaf thì có hai trường hợp một là đánh theo kiểu olaf thuần hai là đánh theo olaf sát thủ nếu mà overlap thuần thì mình nghĩ là đánh vào top được thôi còn để top một top hai nó hơi khó trừ khi anh em phải có những con năm tiền kẹp vào như kiểu là ra xua bạc à, bi kè đấy thì nói chung là có hai hướng như thế gặp bài này level năm chắc là mình lắp lắp đồ rồi anh em ạ không biết là cờ được chết nào không nhưng mà cứ lắp đi nhá chẳng may lia lia được một chết thì đẹp nhưng mà con sen này đi qua bên đây à, kiểu nó không focus cùng một con thì hơi khó cho mình rồi ở đâu đã được một chết nè đẹp luôn ê đừng win nhá con sen này mình nghĩ là không cân hết ở đâu nhở còn hammer mà vla hồi máu đi là được vla hay vla chết là còn nhiều khi mình win được ấy chứ đẹp đẹp đẹp đẹp anh em ơi nó con lulu đi nó con lulu đi nó con lulu đi anh ơi hay đấm đấm ui chậm cái tay thế hơi chậm cái tay nha qua bưng bê à của em tú em tưởng anh tú ở cùng ông nào đó mà ở cùng ông nào á ông nói về quê rồi à, ấy ơi ông ấy về quê rồi phượng anh ơi ông nó về quê rồi nói chung là mình à, có sen hai chắc là mình đép được tướng rồi thành ra là mình cứ để cho con uh, olap này chết nhá anh em để lấy thêm đam nhá mua con này lại này bán con này đi bán con này đi đấy mua con tàu quýt lại được chưa ừ. màu hồng mới chịu à tai nghe của bạn em tú anh em ơi ông này phải nhà vô địch không nhỉ à, đoán xem ấy tích kiểu kiểu tính ra hôm qua mình đánh cái quả mấy quả kiểu uh, trận cuối nhìn mặt căng thẳng ấy nhìn hay nhỉ anh em nhở mình tự coi lại mình thấy hay ấy kiểu mình phải tập trung suy nghĩ ấy, thành ra là không tương tác với mọi người được xong rồi cũng không nói năng gì nhiều ấy nhìn kiểu lạnh lùng boy ấy, em ạ mà con trai con trai mình thấy đẹp nhất khi mà lạnh lùng ấy ui kiểu đã chơi game hay nhưng mà còn lạnh lùng ấy chứ nhìn mặt kiểu căng thẳng tập trung ấy xong rồi đến lúc vô địch chứ thì <laughs> let's go từ từ nhá mình có ba kim long này một chút ba kim long không mọi người ba kim long đi nhở xem có gì hay ho không ui từ từ nhá mình để xuống hách tiền được đấy chứ ơi ờ, mình xếp lại đàng hoàng đi anh em ơi mình hách tiền đi hách tiền đi đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp Arona Abalachev gì ạ? Úm Bala Abalachev Ta cùng khiêu vũ như điệu mambo Đem cái túi chéo tưởng anh Giang Hồ Nhưng sự thật anh nhảy những điệu tang hồ Hay là mình xoay qua xây ra đánh là anh em nhở Nếu mà xoay qua xây ra thì thật ra là vẫn chơi được ấy Thì mình xem lại nhá Gặp bạn này à, ít chép nè Đép được một chút đấy Cái là đẹp nói chung là mình cứ kẹp kim long một tí nha anh em ơi thứ nhất là mình hay đồ với cả thứ hai mình được tiền luôn khá là ngon với cả đồ này thật ra là nó cũng tăng đam cho mình á đấy ngon chết rồi đấy thua đi thua đi là đẹp thua đi nốt hay mơ không nốt hay mơ không hơi tham một tí đấy nhưng mà cho xin đi đẹp đẹp đẹp em tú lu chết. hôm qua vô địch mà không đáy cho anh à cơ bản là mình không phải là một người kiểu hay gáy bẩn á thành ra là không phải không phải hai cái bẩn nhưng mà mình ít cái á mình cũng khen hay mà chả dép sầu à phải không ạ tuấn anh hello catút nhá đẹp trai chơi game hay lạnh lùng nhưng không phải anh tú à chịu rồi khen give mi ở trên đây chịu mít chè nên sẽ smurf anh là đẹp rồi à. tính là nãy mình mới gọi điện cho chè anh em ạ chiến luyện phẩm với cả phước lành à chốt luôn anh em ơi nói chung là đánh olap mình nghĩ là nên có một đồ hồi phục nhá mình đang cần gọi là tích tiền với cả tích đan cho con olap ấy thành ra là mình sẽ không lên cấp round này wow trí tuệ nhưng mà nếu mà lên cấp thì mình nghĩ là trâu hơn ấy thì nó sẽ gọi là được uh, cái gì nhỉ nếu là lên cấp trâu hơn mình nghĩ là lên đi các bạn là lên cấp mình trâu hơn đấy thì con uh, ờ, olac của mình sẽ tích được nhiều số hơn đấy mình nghĩ là hợp lý hơn trận này chắc là mình không bắt mấy con này lại nên là mình bán đi nhá bán đi thì nói chung là càng nhiều tiền thì con olap này cầm cái đồ này càng nhiều đam đấy anh em ơi đấy anh hét xén thế vợ không vợ anh không chửi à vợ nào đấy năm bom người yêu thì chỉ có cái vợ thôi cái vợ thôi đánh danh này mà chơi Olaf thì tầm thường quá nhưng mà bây giờ nó ra con Olaf từ đầu ấy với cả nó sắp update meta rồi em muốn hướng dẫn cho mọi người một bài gọi là Olaf cơ bản để gọi là chơi nốt đi không là mốt là không còn gì để chơi đâu anh tô ạ à. được chua gặp nhà này gặp nhà này hơi yếu nha hơi yếu nha hơi yếu cái sen đấy mai đánh xong em dẫn đi múa lửa em tú đi không á múa lửa đi xem hay là đi múa lửa luôn thẩm du tinh thần sau này cũng như chị ăn mày quá khứ thôi à không tính ra là hồi nãy mình đang gọi điện cho chè thì thấy chè đang trai hẹt sang trung quốc anh em ạ dạo này chè thì đang uh, live trên bếp gọi là youtube anh em ơi thành ra là anh em nào mà gọi là nhớ chè có thể là lên youtube xem nhé đấy thì nói chung là chưa mà anh em kiểu không có biết làm gì hoặc là không có ai xem ấy thì anh em có thể xem chè nhé chè leo sang trung quốc cũng được tầm 200 điểm rồi đấy đừng có đùa nhá đừng có đùa với em chè của vt tuy kiểu hơi non nhưng mà là đánh vẫn pro nha ừ, có thể đao sau về mình rôn một tí kiếm olap hai đấy anh em 37 số nói chung là hơi cùi tại vì cơ bản là con Olaf cầm đồ này mình thấy nó tích số không ngon á phải có mấy con nó cùng đao như kiểu là Swan này mấy con như kiểu Swan tích ngon này hay là con Johnny nói chung là mấy con kiểu cầm tốc độ đánh cao ấy thì ngon vừa kêu trí tuệ xong lên cấp à không ý em tú là lên cấp một tí cũng được anh em ạ lên cấp thì nói chung là mình có máu á câu cho con con Olaf nó nó sống ấy nó nó nó hách tiền là ok rồi spammer sát thủ đi anh à em tú là anh gà em tú mấy khi mọi người cơ bản là cuối tuần á kiểu nó xả thì chết một tí chứ mình à, mới vô địch xong rồi tính ra là trước cái hôm à, gọi là đánh giải vô địch ấy thì mình cũng gọi là trái hết hơi nhiều thứ nhất là vừa cải thiện rank thứ hai là mình cũng muốn gọi là đánh giải cho nó chiến chiến anh em ui con OLED này cầm chiến lợi phẩm đúng kiểu nó ao ao ao play ấy, anh em ạ chiến chưa đi chưa em tú cảm ơn trần công hậu hello sinh nhật buồn là sao lại buồn lại thuận hình chúc thuận hình sinh nhật vui vẻ thuận buồn như gió được chưa em tú quê ở đâu thế em tú quê ở bắc giang nhá nhưng mà em tú nói giọng này thì mọi người nghĩ là em tú giọng nam hay là giọng bắc tại vì em tú ngày xưa ở trong nam anh em ạ từ từ nhá mình lấy gì nhỉ anh em nhở mình lấy vô cực đúng không hay là mình lấy con on đi mình lấy con on cũng khá là ngon đấy vô cực thì tí mình lấy sau cũng được ờ. lấy thì không lấy đi cứ ngồi nói nói nói cái gì á nói nói nói anh em ạ con on này cầm dép thì về mình có cái dép lửa luôn thì cũng khá là ok nhưng mà cứ nói nói nói nói nói gì á chè like giờ vào kênh nào với anh á chè like vào khúc 12 ờ, giờ trưa và like ở youtube nhé mọi người ơi giống làm mấy còng là sao mà làm mấy còng được anh em ơi trận này mình đánh cái ranh này mà làm mấy còng thì từ từ nhá ra con xây da luôn à nhưng cơ bản là mình ấy rồi á cơ bản là mình uh, tích số cho Olaf đủ rồi á bây giờ ra xây da luôn à mình đang tính lên cấp roll một tí đi từ từ mình lên cấp mình roll một tí xem nó ra form gì đã rồi mình chơi nhá Olaf này con này hai này thôi Olaf 2 thì mình đánh Olap nhá Olap 2 thì mình đánh Olap anh em ơi cơ bản là bọn à, bọn kia thì đánh à, nó cơ bản đấy thành ra là thôi đánh Olap đi Olap Olap. với cả đồ này mình nghĩ là đánh Olap cơ bản hơn á với cả nó dễ hơn lấy huấn luyện viên đi là được nhá nào bom Uầy, anh em hôm nay xem đông quá nhở thì uh, hello gọi là 270 anh em đang xem nhá. Chúc mọi người một cuối tuần thật là nhiều niềm vui nha. Thì anh em nào mới vào xem mà chưa like cho mình xin một like nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều, rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều. Được chưa? Rất nhiều. Nói chung là hôm qua đánh giải thì mình hơi tập trung ấy, thành ra là nhiều khi bỏ lỡ comment của mọi người với cả cái sắc mạch của mình nó không có thể hiện ra được gọi là sự vui vẻ thì mong mọi người thông cảm nhá. Bây giờ mình sẽ bù đây. Bây giờ mình sẽ bù cho mọi người trả đủ, V đi trả đủ nếu mà bình thường mọi người đánh kỹ hơn thì mọi người có thể tháo đồ ra lắp con khác hack hack số nhưng mà trong đây thì nói chung là con olap cầm là con nhất rồi thành ra là mình không cần tháo ra luôn nhá đấy nói chung là có những cái mẹo nhỏ thì mình sẽ chỉ cho mọi người được chưa cảm ơn catut cái tem tên tiếp đi ngày mai anh đánh có bạn em á đấm đi anh à được luôn nhá catut đẹp trai tài năng bản lĩnh lãnh đạo là những phẩm chất mà gấp chè à có còn nắm tú thì không á gf chè à có còn nắm tú thì không á nghe nó hơi sai sai nhỉ anh em nhở ví dụ mà nói là g gf ví dụ mà nói VDT không có đi ờ à, chấp nhận cái vé đấy được còn bảo gớp chè có ông này là fan gớp chè à ông này là fan gớp chè qua đây à thà bảo ờ uh, Gippy có đi VD không có đi chấp nhận được bảo anh Bryce đã có đi VD không có đi ờ uh, cũng chấp nhận được còn thậm chí là bảo anh Slide đi ờ uh, còn chấp nhận được còn không thì anh Cường đi đây gớp chè có VD không có ờ ảo nhau Quang đánh cháy à nói chung là hôm qua mình đánh nó hơi tập trung anh em ạ có cái trận hai thì lõi của mình hơi xấu tại vì mình lấy cái lõi pháo xong rồi cái lõi hai nó còn ra thêm một cái gọi là ấn kim cương á lõi kim cương á mà lúc đấy mình nghĩ là cái cái lõi mà mình chọn là đẹp nhất rồi nói chung là mình cho nó Olaf chết được thì chết nhá mình nghĩ là lấy cái lõi đấy là đẹp nhất rồi cơ bản là lõi kim cương thì ờ, nó hơi xấu nên là mình lấy cái tiêu dùng thông minh để mình lên cấp mình roll được cookie hoặc là ra được con rồng vàng hai ấy thì mình dãy được gọi là top 6 hoặc là top 5 là cao đét nhưng mà rôn mãi chả ra được cái gì anh em ạ thành ra là trận đấy chết luôn còn trận 3 nói chung là đồ nó hơi linh tinh nên là đánh hơi đuối còn trận 4 thì mình đánh xét anh em ạ đánh xét thì nói chung là nó tự ra khá là nhiều ui cái gì đấy nhờ cái cục màu vàng này là cục gì nhờ mọi người nhờ có sẵn luôn rồi này có sẵn cái này luôn rồi này có sẵn cái này luôn rồi này được chưa không ra à. cày đấy đồng này ra nhiều nhờ không ra rồi anh em ơi ấy nhầm nếu mà đánh xây ra thì vẫn còn cùng đao này cũng khá là ngon nhưng mà mình muốn đánh olap trận này hơn đấy chứ để mình xem lõi sau là gì ấy nhá rồi tính tiếp anh em ạ để xem lõi sau đã xem lõi sau nhá mọi người ơi nhiều khi mình lên 8 mình luôn mình đánh xây ra ba cũng được đấy chứ để xem trận này có ai đánh xây ra nhé trận này đánh ờ, đồ long này à quên chín đồng này nhà này có khả năng đánh xây ra là một này không ờ nhà này có khả có khả năng thôi còn không mình lên cấp mình ảnh xe gia ba đi nhở nước mắt à vòng tay đã buông rơi nhau ui kiếm súng rác thế mất chích luôn có sẵn à zone ba đi á hay à hay à vt được cái yên bề ra thất nhất gf rồi à <laughs> chị ơi tưởng nó ra được cái ấy cơ chịu nhưng mà ra đi cô cũng khá là ngon nhá bùm ấn đấu sĩ lò rèn huyền thoại và gia cố hàng thủ nếu mà đánh gọi là Olaf thì lấy ấn đấu sĩ còn nếu mà đánh xây ra thì lấy hai cái còn lại thôi xoay bài đi làm con xây ra ba cho nó mãn nhãn nhá làm con xây ra ba đi đánh Olaf thì trông nó hơi phèn anh em ạ làm con xây ra ba nhá mọi người ơi mọi người ui làm con xây ra ba nhá làm xây ra ba nó cho mãn nhãn mà cái kia nó hơi cơ bản đấy cho gấu đi nhở ừ, nếu mà xây ra ba thì là cuồng đao luôn cuồng đao cho olaf thì nói chung là không tích số được nhờ anh em nhờ cuồng đao cho olaf thì không tích số được nói chung là mình cứ tháo đồ ra đã này xong rồi mình lắp cuồng đao cho con uh, olaf đép đi xong rồi cái này cho con gấu đi hack được bao nhiêu thì hack còn lại thì là một cái vút bẫy với cả một cái gọi là một cái vút bẫy một cái phút bẫy với cả một cái tim băng khá là ngon hoặc là một cái dây chuyền anh em ạ hơi một cái dây chuyền đi gặp bài này hơi ngấy đấy hợp lý đẹp xúc sắc virus đi à hợp lý luôn nhá mic hơi rẻ à? ok mọi người ơi mic hơi rẻ à, sorry mọi người nhá được được được được được được được được được làm trận ra ba như hôm qua là bình à tính ra là hôm qua may là mình còn 28 máu anh em ạ đủ gọi là sửa sai lầm đấy pha đấy mà mình không gọi là còn máu để gọi là nico được áo à không mua được con đấy đúng gọi là tiếc nuối luôn á cơ bản là lúc đấy mình đang muốn gọi là xoay qua một cái gì đó có thể ăn được không tại vì xuất sắc thì nhiều khi nó cũng hên xui đấy thì nói chung là hôm qua mình à, gọi là xuất sắc xong thì hôm nay mình à, nhìn ra được một cái tỷ lệ đó là khi anh em lên 9 thì anh em xuất sắc con uh, à, Varus đấy thì tỷ lệ ra xảy ra sẽ là nhiều hơn nhá ừ, bán này đi Guyana để lại để tí nữa kẹp lôi long này khá là hay nói chung là rao sau về mình lên cấp nhá mọi người ơi rao sau về lên cấp đẹp chưa đẹp chưa nhưng mà xuất sắc Radus ở level 8 có liệu có nhiều bằng uh, con xe dao nhà Nam Bom nhờ cơ bản là anh muốn lấy Hecarim với cả muốn lấy con uh, Sivana nữa <clears throat> nhưng mà mọi người ơi cho em tú hỏi một câu nhá mọi người thấy em tú đẹp trai không ừ, nhìn nào mọi người nhìn đi đây là một chiếc cam gọi là camera thường á thì ở đây nhá hỏi thật á mọi người thấy em tú đẹp trai không nếu mà thấy đẹp trai cho phím một và một like nếu thấy không đẹp trai thì cho phím 2 và xin một gọi là tim. Mình nghĩ là mình cũng đẹp trai ấy nhở, kiểu không đẹp lắm thôi nhưng mà chắc là cũng có chứ đúng không? Đâu thể nào gọi là xấu quá đâu. Kiểu nhìn được á chứ. Tại vì mình thấy mình tự nhìn thấy mình đẹp trai mà. À. Nhưng mà mọi người xem xem là xem vì game <laughs> nữa đẹp trai gì vậy. <laughs> chê à, chê à, không mà không. Chị ơi, thôi không hỏi nữa anh em ạ. À. Ba xuất sắc mà không lừa được xây ra ba game này thì hơi nhái anh em ạ. À. Uhm ui cung nữa à nhưng mà cung thì mình hơi thừa nhỉ anh em nhở cơ bản là mình có đủ đồ rồi á nhưng mà nếu mà được lấy thì mình vẫn lấy nhá tại vì húp con uh, xe ba thôi nếu mà được lấy thì vt vẫn xin nhà này có lấy không nhà này lấy rồi à vậy thì chắc là mình lấy vút bảy anh em ạ lấy một cái vút vút vút vút bảy vút bảy vút bảy à? hai hai hai à hai nhiều vậy hai nhiều vậy ấy có ông một này hay <clears throat> hello thế anh nhá tự luyến nữa gọi à, nữa gọi đẹp trai gần bờ gớm chưa nhìn xấu xấu bẩn bẩn á ờ <laughs> có lẽ vì đi không nên gọi là hỏi là câu đấy nhở ờ, xấu xấu bẩn bẩn uhm. Con nào sẽ là con chết đầu tiên đây? Con này nhờ. Hai, rồng này luôn à? Rồng này luôn này anh em nhưng mà cái này giờ phải 7 rao mới sống được cơ. À cái này phải 7 rao cơ. Ê, con rồng này mình không bắt luôn đâu, mình chơi bằng con rồng khác không? Ê nhưng con này có chết được không vậy? Điên à Chết đi Không chết à Muốn bắt con rồng này quá Thôi cứ bắt đi nhá Ừ Ê, Tí nữa mình làm con rồng bao Mình lên chín mình lấy cô không mình làm con rồng bao anh em nhờ Còn ten được ấy nhờ Từ từ nhá mình phải rôn thêm một con gì nữa đó Mình rôn thêm một con đã anh em ạ Từ từ đã từ từ đã từ từ đã này từ từ đã này Một con gọi là xạ thủ đi Một con xạ thủ nữa ở rừng Hoặc là xây ra hai nữa là đẹp Chuột này chuột này Đẹp đẹp đẹp đẹp xây ra hai đi xây ra hai đi xin xây ra hai đi là binh ấy ui xây ra hai đi xây ra hai đi xây ra hai đi để mình eco tiền lại luôn là đẹp à da không có rồi mình mua zone xây ra hai ấy anh em ơi từ từ ấy nhá thì nếu mình muốn làm cái rồng ba này từ từ đi eco tiền đi eco tiền đi trận này mình lo được ấy lo được ấy lo được ấy anh em ơi lo được ấy lo được ấy lo được ấy rồng ba nó rồng ba nhá master này master này vt thể hiện cái này cái thể hiện cái trình ấy người ấy là ai ai ai ai ngày xưa mọi người xem chương trình đấy không mình thấy khá là hay á dẫu cho em là ai na na na na na na na na na thì anh em nào đang xem mà chưa like cho mình xin một like nhé anh em ơi cảm ơn anh em rất rất nhiều Sivana hai không em ơi phải làm con rồng ba cho mọi người gọi là nể nang này cho mọi người là lên một con Sivana ba cuối tuần cho mọi người được chưa cho nó cháy một cái máy chiếu và một cái vút rồng mà mình xem cần vút rồng nhá nhà này cần vút rồng này nhà này cần này nhà này cần này ui vút rồng này ngon anh em ạ lấy vội đi lấy vội đi một cái vút rồng một cái máy chiếu này khá khá là ngon luôn hoặc là nhiều khi là một cái gì nhở hoặc là một cái gọi là giáp lửa cũng được còn không thì tí nữa mình đập đồ đi cũng được nhờ anh em nhờ giáp lửa hay là máy chiếu mình nghĩ là về lết thì máy chiếu nó quan trọng hơn là cái giáp lửa đấy thì con này chắc là cho nó cầm đồ tanh luôn nhá đẹp chưa một ngày một ngày trồng tròn sen xuống cover đi à đẹp đấy như vậy thôi đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa cơ bản nico này ui xẻng hộ vệ luôn à nice hợp lý nói nói to quá à để em tú nói nói nói nhỏ lại nhá sorry mọi người nhá uhm. anh đừng hét nữa được không à chịu rồi lâu lâu vui vui hát được một hôm không cho sivana xúc sắc vào hét ca hoặc hoặc xây da à? ok nam bom cảm ơn gọi là người em nam bom nhá nhưng mà mình chắc là vẫn phải rôn cố này hai đã anh em ạ để thứ nhất gọi là giữ trích <laughs> troublemaker maker lên cấp nha lên cấp nha nhưng mà xuất sắc và xây ra đúng không hợp lý nhá dạo này bú view ác vậy anh anh tờ à, có đâu hôm qua cơ bản là mình à, chắc là mới làm quà gọi là hơi hơi vô địch ấy hơi hơi kinh kinh một tí thành ra là nó cũng uh, gọi là được một một tí phê mình em ạ xa mic ra cho đỡ rẻ ok nhá vạm vạm văn tuấn ơi vậy hả để mình để xa ra nhá mọi người ơi xem được được hơn không nhá thì sorry mọi người vì cái gọi là mic hơi cùi này để mình rút ra tháo lại cái nó hơi cũ rồi anh em ạ nên thành ra là mình cũng chả biết làm sao nữa Mixida quá anh em ơi không có tiền mua mix mới luôn đấy chứ vẫn win lên chín nhá lên chín mà mình kiếm con rồng ba nhá được chưa được chưa được chưa giọng hát của anh thật tuyệt vời đó anh trẻ anh trẻ à tính ra là ngày xưa mỗi lần mà gf trẻ hát á mình nhớ là viewer toàn gọi là xua đuổi các thứ các thứ không à mà bây giờ mọi người lại bảo là gf trẻ chịu vì đi chịu thua đấy ừ. ơ à, không lắp cái đồ này à một điểm trừ cho VT vì không sự không tập trung nhá cứ mải làm cái gì ấy, anh em ạ à da không lắp cái đồ ấy luôn mà đầu tư kiên định mà không đầu tư thì kiên định kiểu gì ông VT này cứ làm cái gì ấy? ui mình né cái né cái né cái né cái né cái thế nào cũng phải đem chết con này trước đúng không tại vì đem chết con này thì mới đem con khác được hoặc là nếu mà chắc hơn thì có thể cho con kia không mình nghĩ là con này dù gì cũng chết á con đồng này phải chết nhá không được sống mày phải chết đồng ơi đồng ơi mày phải chết đấy ê con đồng này bị trâu rồi anh em đừng quên ơi quên rồng một mà nó không chết cái game này nó có biết nó có biết chơi không vậy ê rồng một mà không chết anh em ạ bịp nhờ ai da không bắt xe da em tú bắt rồi em tú bắt ở đây tại vì cơ bản là trong lúc combat ấy thì càng nhiều tiền con xe da này càng đem to anh em ạ thành ra là mình không bắt nhá để con bát xong mình bắt lại đấy nói chung là anh em tích được 80 tiền thì nó được 80 đam cơ thành ra là anh em đừng có bắt nói chung là lúc đang con bát anh em đừng có làm gì hết nhá để cho nó tự con bát thôi là được nhưng mà chết rồi có nhà bắt đầu ngồi anh em mới có nhà bắt đồng thì không biết là có lên được không nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức nhá lần này mình không tin được con rồng đâu mình cho con kên đi con kên kiểu gì cũng chết này con kên này yếu hơn con rồng là cái chắc con kên này mà không chết chặt đầu vi đi đi con kên này mà không chết chặt đầu vi đi đi ờ xong con rồng với con sen chết nè ê kên mày phải chết á ok ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nhá nhưng mà vi đi cần win vi đi cần trích để thật là nhiều tiền hợp lý win đẹp Ui 100 tiền là tí nữa mình lên 9 nhá Mình lên 9 gọi là 100 tiền mà mình roll không ra nữa thì thôi đấy Lắp vào kênh nào ok ok lắp vào kênh nhá Lắp vào kênh nhá <laughs> Cảm ơn Catut anh sắp tố hài như chia rồi đấy nhá, à. phải không vậy phải không vậy ui ấn ấn ấn hộ vệ đó ấn kim long à là một chút bảy kim long không hay là hộ vệ nhỉ mọi người nhờ zoe zoe mất zoe rồi thôi mình nghĩ là lấy xe da đi nhở lấy xe da nhá lấy xe da nhá lấy xe da hay là kim long nhỉ anh em nhỉ Ôi, lấy xe da đi ừ. win một con mà win đẹp là phải đẹp với mọi người win một con là đẹp rồi thì anh em mà đang xem mà chưa like cho mình xin một like nha cảm ơn anh em nhiều nhá trời lô trần thu nhá con nào sắp chết lắp đào hợp lý luôn đấy chứ nhưng mà cơ bản là mình ờ, mình nghĩ là con kênh này kiểu gì nó cũng chết đấy tại vì con kênh này hơi yếu đuối anh em ạ ừ. nói chung là lên chín dần dần là được rồi đúng không còn nếu mà bây giờ nếu mà đánh chắc cốp thì mình xúc sắc con này ba luôn rồi mình muốn rồng ba cơ nhưng mà nhà này có một con rồng mà tính ra là con rồng này có 9 con à có 10 con thành ra là bây giờ một nhà để bên này một nhà để bên này em tú biết chiếu ai bây giờ hay quá vẫn chúng anh em ạ kiểu gì con rồng lần này cũng sẽ chết thôi lần này mà con rồng này không chết nữa thì mình chặt cái đầu luôn á thật hứa nữa nữa zalo ơi tính ra là hôm nay Jimmy bảo với mình một câu là khi nào mà gọi là livestream có Zalo vào ấy thì là cái kênh livestream nó đang phát triển anh em ạ thành ra là chắc là kênh mình cũng đang phát triển rồi đấy nhưng mà vào ít thôi vào nhiều ban hơi lâu ê con gấu này có chết được không vậy con gấu này siêu điên anh em ạ tính ra là meta sau con gấu con gấu này siêu mạnh đấy anh em ơi thành ra là nếu mà meta sau anh em nào đánh quái ra được con gấu này có thể chơi nhá ui xây ra kìa ê con xây ra này mạnh nhở bản sau xây ra không biết là có bị bị đụng tới không tại vì mình cũng chưa đọc gọi là update á nhưng một con ờ, con xe Seiya này chơi được nhá hay là làm con ao Alcin ba anh em làm con ao Alcin ba cho nó ngầu không từ từ nhá mình cứ bắt lại hết đi xong một tí nữa mình đôn được con gì mình chơi con đấy đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa cứ bắt lại hết mấy con 4 tiền với cả ba tiền hai tiền 10 tiền đi đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp tính ra là giờ mình lên chín được được luôn rồi ấy chứ thôi cứ chơi chắc cốp nhá tháo ra đi cho chắc chắc cốp anh em ạ chiếu bên này đẹp này nhà này để bên này chắc là mình không gặp nữa đâu nhà này chắc kiểu gì người ta cũng sẽ đổ qua bên này này thành ra là mình nghĩ là chiếu bên kia đẹp hơn ok đẹp chiếu hay á VT chiếu hay á VT chiếu hay á ấy chết tịt ui cái thằng chết tịt này từ từ nhá vẫn win là được nhá mình cần win thôi anh em ạ ui nhiều tiền anh em nhờ ê nhưng mà cái đồ đờ đờ vần này siêu lỗi luôn á một cái bàn tay nữa à rồng tí nó cầm bàn tay cuồng đao ở vô cực không anh em đồng ao xin không ê tí cho ao xin cầm uh, cuồng đao vô cực với cả bàn tay nghe hợp lý nhờ anh em nhờ ui cảm ơn thùy thùy nhá hello anh tú anh tú đang ở đâu chị à hello thùy anh tú đang ở nhà anh tú đang ở nhà đang ở đâu thùy cứ hỏi thùy thùy hay hỏi không thùy có hay hỏi không thùy hôm nay mình vào à, nói chung là vào trại ấy, thì phương gb có chỉ cho mình gọi là mấy cái thế gọi là đánh nhau ấy thì uh, <laughs> nếu bây giờ kiểu anh em nào gặp mình ở ngoài ấy, nên gọi là biết điều nể nang một tí á chứ đừng để VT gọi là ra mấy cái chiêu hôm nay Phương ở B chỉ được á thì hôm nay Phương ở B chỉ cho mình mấy cái chiêu khá là hay á thành ra là mình không muốn gọi là dùng tới đâu <clears throat> nói chứ mai anh em nào mà rảnh ở gần Hà Nội thì có thể đi đi giao lưu được giải với mình thì đi nhá mọi người ơi thì cái link giải à quên cái link địa chỉ em tú có gắn ở gọi là comment á thì anh em mà gần đấy thì có thể là ra ra chơi với em tú nhá buổi tối nhá mọi người ơi ừ, để ra sau thì siêu giàu luôn nhưng mà thôi mình nghĩ là lên lên rô một chút đi một chút đi bạc này bạc này u uh, bạc đẹp nhá từ từ từ từ, từ tích tiền tích tiền tích tiền tích tiền bạc đẹp bạc đẹp bạc đẹp nói chung là ấn hộ vệ này mình nghĩ là không cần hai cái đâu nhưng mà thật ra là tí nữa hai cái cũng được nhở cơ bản là tí nữa mình bỏ đồng này đi thì hai cái hộ vệ cũng khá là ngon chả sao cả thì bây giờ mình cho con à, này cầm cái này đi chết rồi mình không chiếu rồi thôi chiếu đại nhá ui chiếu đại mà lại không kéo qua đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp con rồng này chắc chắn là chết rồi này bây giờ mình cho con on bàn tay không thôi cho con chuột đi nhở tí nó có gì đổi đổi sau là đẹp đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa ra bị ăn đấm rồi sao à nữa nữa vào trại à. tức là hôm nay em tú đi thăm thăm phương ở b mà hello đa trần đăng kháng nhá vd ngày xưa của tao đâu rồi à vd ngày xưa của mọi người đây ê hack được một đồng nữa này 10 tiền nữa này trận này mà roll không được đồng ba nữa thì game nhái nhá tính ra là mình chấp một cái lõi kim cương từ đầu đến cuối ê như vậy mà không xứng đáng chức vô địch ngày hôm qua nữa thì thôi đấy thật biết là hôm qua hơi đỏ một tí đi nhưng mà cũng phải xứng đáng thôi anh em mặc dù là mình chấp hơi nhiều đấy nó cũng phải xứng đáng một tí cho mình chứ đúng không bảo mình gọi là đỏ thì cũng không đúng à không đỏ thì cũng đúng nhưng mà ý là mình biết tận dụng cái đỏ đấy từ từ nhá ke ba bây giờ không bây giờ năm tiền ba sao thì nó hơi cũ rồi nó hơi gọi là cổ điển rồi thành ra là bây giờ là một con 10 tiền đi bắt lại con này luôn được chưa vì đi làm 10 tiền luôn ba tiền thì nó hơi hơi à quên năm tiền thì nó hơi cổ điển rồi à da không cái không đổi rồi anh em ạ mình đang tính né cái kia ra để né con dâu ý á nhưng mà con roi này chắc là trường kiểu gì cũng chết được con idas thôi uhm, em tú cảm ơn thùy thùy nhiều sắp tới bọn em gồm phương anh em bla bla định ọp á anh tú đi được không hôm đó hôm tám tháng bảy à nói chung là chắc là nếu mà không rảnh thì anh tú đi được thôi thoải mái á anh tú hạ cái tôi xuống à được đấy được đấy sorry mọi người á không nhưng mà nói chung là mình không gáy gì cả nhưng mà hôm qua nói chung là một phần thì mình cũng ờ, hơi đỏ thật đỏ ở đây là sao nếu mà được nhá từ từ đi tí nữa gọi là xong xong cái trận này đi thì mình sẽ phân tích cho anh em những cái đỏ của ngày hôm qua của mình và những cái gọi là mình tận dụng được đấy thì anh em sẽ hiểu rõ về gọi là cái trò chơi này hơn từ từ nhá 34 máu à nhà này khá là khỏe thành ra là mình không ăn được đúng không nói chung là một round nữa là mình có Nico rồi từ từ đi mình đôn thêm một tí nữa đi để xem nó có ra được cái gì hơn không uhm, iDat không cần iDat thì nói chung là đổi chiếu cũng được ok rồng âu liền xô này thôi rồng này hơi cùi nhá thành ra là thôi bỏ rồng này đi mình nghĩ là kiếm mấy con rồng gọi là rồng này được rồi á ừ, đầu tư kiên định chắc là cho con uh, à, kên đi con kên thì gặp nhà này kiểu gì cũng chết này cái này chiếu này à, cho con rồng này đi tí nữa bán là đẹp nói chung là bây giờ mình chỉ hốp hai con rồng này thôi nhá con uh, này chắc là bán luôn đi được chưa được chưa lời thì thầm của đớ à đớ cái gì đấy bốc phét xong thua từ từ mọi người ơi từ từ lo được lo được lo được lo được anh em ơi phải làm một con rồng ba đấy trận này phải cống hiến đó mọi người nhá 700 anh em ở đây mà không được nhìn một con rồng ba chặt cái đầu vt đi hai nico ba trúc sắc mà không lên được một con thì cái game này vứt đi bỏ game này luôn đi hai ê đao trận này toàn rồng đi phun rồng không phun rồng mà phun rồng thì mình nhặt được một con nữa khá là ok anh em ạ nhà này nói chung là ôm một con Sivana đúng không thành ra là mình có thể zone được Alshin ừ. một con Alshin ừ, mình nhặt đồ à đang có một cái xẻng à, chắc là nhặt cái con nào năm tiền đi nhờ anh em nhỉ này con năm tiền về đi tại vì tầm này mình nghĩ là không cần đồ đâu mình hack được khá là nhiều đồ rồi bạc hai trước này ấy nhưng mà cảm giác đây rồi đây rồi đây rồi, rồi. không có cảm giác cảm giác dùng nghĩa đó uhm xây da này nói chung là xây da thì nói chung là mình nghĩ là hơi cơ bản đấy thành ra là thôi bán luôn đi mình muốn một con 10 tiền hơn không ra được con nào là cứ để 80 tiền nhá hách đồ một tí đã anh em ạ hách đồ một tí đã còn không thì thay luôn đi mình nhé, thay tầm này luôn đi cũng được thay luôn đi cho nó mạnh đã anh em ơi cho nó mạnh đã chiếu này chiếu này chiếu này chiếu dâu y đi chết rồi không chiếu được rồi chết rồi cái đồ của mình đâu rồi đồ kia của mình đâu rồi mình nghĩ tầm này bỏ bọn kia đi là được rồi không cần à, ham quá đâu cho cái này vào đây ừ. tầm này mình giữ máu là ok nhá nói chung là mình đôn được tầm một hai con nữa là mình xúc sắc anh em ạ mình xúc sắc con ao của shin ừ. Yasuo ba đi anh Tú nói nói nó ra nhiều à nhưng mà anh Tú muốn có năm mười tiền á, có năm tiền thì nó hơi cơ bản, chết rồi, ra được con rồng này nữa. À. Nhưng mà thôi cứ ôm hết đi u đồng này ui chết rồi lên con này hai à lên con này hai à ta là không cần lắm Ooh. oh my god oh my god oh my god ê ba xúc sắc của mình không ra được một con này Ê ra này đừng chết nhá VD cần win trong này á ba xúc sắc mà không ra được một con Nào là xúc sắc xây da Nào là xúc sắc con này luôn rồi Ai da Chó nái, nãy Chó hồi Ê đừng thua nhá Làm ơn đấy Làm ơn đấy Đừng dòng bam tú đâu hai nico rồi ba xúc tác không ra được một con luôn mà cái game này nó có tỷ lệ không vậy ê cái game này nó có phải là cái game gọi là tft gọi là kỹ năng không vậy hay là cái game gọi là hên xui vậy ê ba xúc sắc không ra được một con rồng dôn chay thì được 6 con ờ bịp nhờ bịp bịp bịp bịp bịp bịp bịp bịp thôi, thôi, thôi chạy nhá chạy nhá chạy nhá cái game này nó lừa mình rồi anh em ạ cái game này nó lừa chắc chắn là lừa luôn á chắc chắn là cái game này nó lừa thề luôn cay tê nhở cảm ơn thùy thùy nhá bạc 199 điểm mình đã cố tình làm con 10 tiền rồi nói chung là con 4 tiền với cả con 5 tiền thì nó hơi cơ bản thành ra là mình muốn làm con 10 tiền nhưng mà xuất sắc nó lại không ra <laughs> nhà vô địch với chúng tôi top 4 hách đấu với chúng tôi ờ, ranh bạc top 3 ba xuất sắc không ra con rồng nào hai nico top 3 ờ ghê nhở bro nhở kinh nhở ồ không cơ bản là mình chưa lấy đồ ra cho con xe ra thành ra nó không carry được anh em ạ ba xúc sắc ra vô hectarim hoặc xây ra được 0,8 á vdt à nhưng mà ví dụ một xúc sắc ra rồng với cả con hectarim thì con nào nhiều hơn mọi người tại vì mình xúc sắc cả xây ra với cả cả rồng á thì mình nghĩ là ra một con nó sẽ là dễ thôi ờ nhưng mà nó cuối cùng nó không ra cơ tại vì mình có hai nico chỉ cần ra được một con là mình nico là xong rồi không sao anh em ạ làm lại đi làm lại đi biết thế tôn bố ra xua anh em ạ ra xua ra một đống một đống một đống thôi ông im mồm đi à vt ôm mồm cái <laughs> à tôn chay còn hơn săn không được rùi à, sao lại săn anh tú được chăm mày <laughs> cày thế đáng đông anh em xem đáng đông gọi là cống hiến rồi ra là con rồng ba pha đấy rất là có phải lên được nhiều view không Sơ, tuyệt vời đẩy view cho mình đi là ngon rồi thôi làm lại anh em ạ làm lại kiếm đi vì tí mít trẻ hình như là cái tên này không phong thủy đâu anh em ạ uhm. củ trồng ba <laughs> mất gần là view và tính nhưng mà em tú cũng cố hết sức rồi ấy chứ với cơ bản mình nghĩ là kiểu game nó đang cao trào thành ra là anh em vào kiểu xem khá là đông với cả mình đánh danh thấp mà kiểu mình vô gọi là vui vui sương sương với anh em thôi thành ra là anh em nào ở lại là mình vui rồi hello tuấn việt nhá <laughs> cống hiến cái đầu vì vậy không vì vừa chạm đáy nỗi đau à. Lee nữa à trận trước cũng là một con Lee Sin băng ra khá là sớm uhm. một con tàu quýt à hay làm trận tàu quýt ba nhỉ anh em nhỉ tổng quyết tính ra là cũng ít chơi ấy đánh danh này mà không top một được á chịu ơi u ba con nearly à xin cái đầu anh tú cái gì đấy à, tuấn anh từ từ nhá ba nearly à chắc là mình phải đánh nearly ấy, anh em ạ thành ra là tích tiền đi làm trận nearly đi nhở nearly lên chín à, gọi là rô đồng ba nhá một trận gọi là một trận gọi là nearly ba xoay lên chín rô đồng ba được chưa còn 200 view à được mọi người ơi các bạn là 200 view này chắc là 200 view kiểu là hay xem tú còn lại view uh, view view kia chắc là view mới mới vào xem sau khi gọi là sau hậu giải anh em ạ đang định bảo anh tú khởi điểm mà anh tú 10 ờ, điểm trên thang 100 à u ra thượng long khá là sớm nha thành ra trận này sẽ là một trận nearly ba sớm của vgt thôi thì nói chung con nearly này mình nghĩ là hai kiếm với cả với cả cuồng đao với cả kháng là đẹp nhất đấy nếu mà ví dụ mà anh em không có hai kiếm thì anh em có thể lắp diệt nhá nhờ mình nghĩ là hai kiếm ngon hơn đấy cơ bản là hai kiếm thì nó vừa gọi là tách sự tách từ ba sao thứ hai là con nearly nó cần đẹp to á còn cái diệt thì về lết nó mới ngon anh em ạ mà bài nearly này mà là một bài kiểu à, win từ tầm mid game á uhm, mình tích được 10 tiền đau này nè khá là đẹp gây ảo giác ấn sát thủ vào khu giao dịch à bây giờ mà không đánh sát thủ thì người ta lại cười cho người ta lại bảo không biết chơi sát thủ mà bây giờ khu giao dịch thì đánh bọn Niali này cũng ngon cơ thôi nhá đánh cái này nhá c năm Niali gọi là sau round 2.1 quá đỉnh chọn bài quá đỉnh vt quá đỉnh nói chung là đánh lu một tí nhặt đồ lắm mọi người ơi đánh lu một tí nhá em tú cảm ơn thùy thùy em thùy view đời đầu thì anh tú tặng em trứng hông à anh tú tặng em uh, trứng nhưng mà là trứng khác được không anh tặng em quả trứng nhưng mà là trứng khác á quả trứng mà không phải là ai muốn cũng được á <laughs> nói chứ cảm ơn thùy thùy nhiều nhá được em huyền ơi à quên sao lại được em huyền ơi nhở đang nói chuyện với thùy thùy mà lại được em huyền ơi à chết cơm nói chứ hôm nào anh tú qua nick gì à đâu thật ra nick này có rb là tí nữa ôi hay là tí nữa xong trận này đi mình sẽ gọi là tổ chức cút tầm cho anh em chơi rồi tặng trứng nhá hợp lý luôn nick này của mình đang còn ba ba nghìn rb anh em ạ thành ra là anh em nào mà trận này à, xong trận này đi anh em nào còn thức với cả đang bật máy ấy, thì mình có thể là mời vào đánh cút tầm tặng trứng nhá gọi là top một hai trứng top hai một trứng được chưa vd chơi lớn top một hai trứng top hai một trứng coi như là coi như là mở cút tầm gọi là cuối tuần vui vui sau à, sau cái gọi là vô địch giải gọi là team gf sau gọi là lần hai được chưa thì anh em nào mà tí nữa còn à, chưa ngủ được hoặc là còn còn đang thức ấy thì mình sẽ mời vào đánh cúp tầm nhá chắc là mình tạo ba trận cúp tầm đi nhở hai đến ba trận nhá được chưa ok chưa tặng em một quả đê à thì nói chung là hết game đi hết game đi hết game đi em tú mời mọi người vào chơi em xin thì lót với anh tú rồi được được được tại vì à, nick này của mình đang còn ba nghìn rb ấy, thành ra là hết game nhá hết game mình mà mời mọi người vào chơi nhá chơi một tí coi như là giải trí cuối tuần đi chứ đánh nick này thì nó cũng hơi gọi là nhèm nhèm chán cho mọi người xem á thì thôi nhá mình sẽ gọi là cống hiến cho anh em những cái gì gọi là vui vẻ hơn wow rau sau có tự nở anh em nè đô này nó hơi phí tiền nhiều khi nó không ra thì mình lỗ lỗ mất hai tiền á xét à xét nhưng mà mình đang nhiều nearly quá rồi nhở hôm qua tính ra là có một trận đánh giải mình cầm xét ấy, đấm vào cái đầu mấy ấy. à quên nhầm nói chung là đánh xét trận đấy hơi hơi hơi tự ra nhiều một tí nhờ bù lại thì lõi mình cũng gọi là bình thường không đánh có được trứng không à chỉ cần điều đó làm em vui năm bom 3.000 RB như lại mời vào chơi à. Cơ bản là muốn chơi với mọi người. Ui, ừ, tặng người ủng hộ một quả D à. Được luôn Nguyễn Hiếu. Được, được, được, được. Vậy thì mỗi người ủng hộ sẽ là một quả riêng này. Hợp lý chưa? Tí nữa mọi người cho em Tú xin in game. Được nhá, hôm nay em Tú tặng trứng cho mọi người nhá. Cơ bản là hôm qua mình à, cũng gọi là vô địch xong thì à, thì sếp của mình cũng gọi là thưởng thưởng nóng cho mình gọi là năm xị do hôm qua mình cũng đánh gọi là hơi cháy một tí thì uh, mình cũng khá là vui thì uh, hôm nay uh, mình cũng mời gọi là anh uh, anh so với cả Gipmi gọi là hai tô bún hai tô bún gọi là 100 ngàn được chưa em tú hào phóng mời Gipmi với cả anh so hai tô bún mỗi mỗi tô bún 100 ngàn được chưa làm gì mỗi ai hào phóng cho vi gì trong khi mỗi lần mà kiểu mình đi ăn với Gipmi với anh so ấy, thì toàn gọi là vì đi ăn cái gì rẻ rẻ nha em ơi ăn cái gì rẻ rẻ tiết kiệm thôi nhé tháng này anh hết thế này kia rồi thành ra nhiều khi mình thấy thèm món này món kia ấy mình cũng không dám ăn anh em ạ còn đi VDT thì thoải mái chỉ cần là mọi người gọi là chỉ cần là mọi người vui với cả ngon miệng thôi còn lại VD lo thì nói chung là 500 hôm qua xếp tặng cho mình thì hôm nay mình chi cho được khoảng 300 nghìn để mời anh so với cả Hipmi ăn rồi thì hôm nay anh sẽ live về quê nên là mình chưa có mời được chắc là mai mình mời anh sẽ live sau được chưa ừ. chỉ tiếc là ok nhá hết game em tú mời mọi người nhá top 8 tám quả không <laughs> anh nhá cảm ơn anh hồ châu trí nhá em tú cho anh một slot với à được luôn anh châu trí ơi tí nữa anh comment in game nhá được các bạn nam tú vào kiểu muốn vào giao lưu mọi người là chính á từ từ nhá win được cái nhà này á lấy sống vội mà lại đánh lu à cái ông này có biết vội vàng không vậy cái ông này có biết vội vàng như đẩy xe hàng không vậy lấy sống vội xong rồi đánh lu à cay thế nhở hello tú con này hello trần văn trường vì đi ghê vậy à cảm ơn vì không được mời nữa anh hải mai anh hải ơi mai em, em mua cho anh hải gọi là một một thùng sờ tinh một thùng sờ tinh một một thùng không độ mình lấy gì nhỉ anh em nhở đang có một cái kiếm với cả một cái kia à? cung thì nó hơi phèn anh em nhở hai kiếm trước không hai kiếm thì nói chung là cũng được chẳng qua là cung thì mình nghĩ là lắp buồng đao tầm mid game ấy thì nó sẽ khỏe hơn nhưng mà thôi lấy hai kiếm ok nhá lên ba sao thì mình nghĩ là tầm này sẽ đép được mời anh slide bát phở tôm hùm 500k đi anh á được thưởng 500k mời anh slide bát phở 500k à. thì anh em ơi anh em nào đang xem mà trên like cho mình xin một like nhé mọi người chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui nhé cảm ơn anh em rất là nhiều nha anh em gọi là like miễn phí á thành ra là anh em nào tiện tay được thì like cho mình nhá cảm ơn anh em nha thì anh là hello hữu hòa nhá sáu 6 con rồi à Scarner này nói chung là trong cái thời gian à quên trong cái cái cái khúc mà mọi người chưa gọi là roll ra được bọn hóa hình sớm ấy thì mọi người có thể kẹp đấu sĩ vào nhá nhờ vừa nói xong người lại ra hóa hình luôn à nanabonit nanabonit ừ, như vậy đi nếu mà thua đình bán nút con này đi chắc là win được rồi anh em ạ nhà này yếu nhà này lấy cái lõi này đánh sriu à u uh, một cái sojin lắp trên người con sriu để đánh lõi này à mình thấy khá là không hợp lý nhá à anh tô à à anh tô đúng không ta anh tô đây đúng không nhờ phải anh tô không nhờ anh tô ơi anh tô săn mình à nhưng mà anh tô mình nhớ là rank kim cương của mình nhờ phải không ta phải anh tô không nhờ mình thấy cái tên khá là giống á không biết là phải anh tô không em không biết đánh anh có thể tặng em trứng luôn được không à được nam bom em đang làm kiểu gì em cũng ăn cớt rồi anh tặng trứng cho em luôn được không á được nhá được nhá được nhá thua thích ô hơi dở nhở nhưng mà được cái trận này mình thích tiền khá là sớm á thành ra là giàu anh em ạ à với cả mình có lõi free drone đấy hmm. drone mà chỉ toàn ra scanner à hai bốn sáu bảy nếu mà bán hết đi thì đủ nếu mà bán hết đi thì đủ ấy thôi mình nghĩ là scanner ba không cần đâu tí nữa để tiền luôn mấy con khác nhá chưa top một bạn đã xin like à cơ bản là like miễn phí em tú nghĩ là mọi người like được thôi đúng không chẳng qua là lâu lâu mọi người quên á chứ thật ra là viewer ở đây thì một em tú nghĩ là ai cũng gọi là thân thiện với cả ai cũng đều là những người tốt bụng với cả đẹp trai xinh gái thôi thành ra là một like chả có gì gọi là tiếc với em tú cả đúng không chẳng qua là em tú nghĩ là mọi người quên thôi thành ra là lâu lâu gọi là rảnh tay hay là tiện tiện á thì em tú xin mọi người luôn đúng không like đâu có mất tiền mua đâu mọi người thành ra là mọi người đẩy like cho em tú với hơi chết tịt cái thằng chết tịt này cắn cắn một con nữa đi một con nữa đi à, thật ra là đép được có một con ở à, đâu hai con nhở à một con nhở ồ ờ, oh, nhà này năm chết kiểu nhìn chết nó kiểu nhiều nhiều quá mình cũng chẳng biết là đép được mấy chết cơ 74 máu nói chung là khá là nhiều 40 tiền cũng khá là nhiều chẳng qua nếu mà mình lưu năm một trận này thì chắc là tầm này khoảng tầm à, năm uh, chục nhờ anh em nhở nói chung là nếu mà lưu năm thì chắc là tầm này năm chục với cả lưu năm thì uh, thì mình sẽ là thật là siêu nhiều tiền luôn nhưng mà bù lại mình có 6 con nearly cũng khá là ngon chả sao cả đẹp nói chung là cũng được cái thế gọi là chơi được đây từ từ nhá không ra thêm con nearly nào nữa à? cày tê nhở uhm. Zalo hơi nhiều nha cuối tuần cứ tổ chức cút DVD là được luôn hàng Hưng nhưng mà cơ bản là hôm nay vào nick này thì em Tú mới thấy là đang còn uh, à, RB thành ra là được thành ra là ok anh slide đỗ hay tạch à, vậy anh tú á anh slide đỗ nhá mọi người ơi anh slide đỗ rồi nhá đấy mình thấy có đăng story rồi á là đỗ à, đỗ thì cái xe nhá hút à, ok tiền khá là nhiều này có thể là mình sẽ roll đi đi ba xong rau này luôn nhá u may thế nãy không lấy cung anh em ạ hợp lý tốt đẹp em tú cảm ơn trần công hậu cảm ơn trần công hậu nhiều u từ từ nhá cảm giác con à, con kia của mình nó không ra nữa anh em ạ ra được không vậy má Nhìn đi bạn à, Ok Uh, Scanner 3 luôn à Khá là đẹp nhờ anh em nhờ nói chung là sketch nơ ba trên đường gọi là roll được thì cứ roll nhá anh em ơi ở đép là được một cái mắt rồi em tú á đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu phải không vậy lai khuya tâm sự anh em đi anh à được luôn nhưng mà chắc là live đến tầm 12 giờ đấy anh em ạ cơ bản là mai mình cũng phải gọi là ấy qua công ty các thứ á với cả mình à, dạo này gọi là ngủ hơi ít đó tại vì mình cũng chai hạt mấy hôm để gọi là đánh giải cho nó thực sự gọi là cống hiến cho mọi người xem với cả mình cũng muốn gọi là giành thành tích về cho team á tại vì khi cơ bản là đã vào được vòng bán kết vòng chung kết rồi thì ai cũng có có một cái gọi là tham vọng đi nhở gọi là có một cái gì đó gọi là cố gắng hết sức đi thì nói chung là chưa biết là kết quả đến đâu nhưng mà cứ phải cố gắng hết sức đã anh em ạ thì à, nói chung là nỗ lực thì nó cũng được đền đáp rồi mặc dù là hôm qua có thể là mình chó đỏ đi nhưng mình sẽ đánh được gọi là theo kiểu chó đỏ nên là mình sẽ mang về thắng lợi cho team thôi liên minh đồng thần không cần phóng hỏa và giáp vị chế à giáp vị chế thì tầm này mình sẽ siêu trâu luôn được đấy lấy giáp vị chế đi tại vì tầm này mình đang có hai con uh, tanh khá là trâu thành ra là được mình lên cấp luôn nhé mọi người ơi lên cấp nhiều khi đôn được con con đi nickel hoặc là con gì cũng khá là ngon cho hai vần la vào à vần la sắp ba này bịp nhờ nếu mà đúng hơn thì cho con này vào thì lấy thêm một chút tốc độ đánh cho con uh, nearly cũng được chả sao nearly à, con này cấp ba được thì cứ để nhá đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa em tú cảm ơn ly trung nhiều anh tú like vui vẻ cảm ơn ly trung điều chắc làm cái đó đến 3 giờ nữa nữa nam bom khủng quá chết cơm làm cái đó làm cái gì đấy khi em lớn yêu thương này là một ngày em trao tí nữa chắc là mình nhặt cuồng đao chứ nhá Ê, hay là hôm nay mình uh, hay là tí nữa mình tổ chức một cái gọi là cút tầm đặc biệt đi anh em nhở thì nếu mà ai gọi là top 1 được thì mình sẽ tặng cho ba trứng top 2 mình sẽ tặng cho hai trứng còn top 3 mình sẽ tặng cho một trứng được chưa top 3 top 4 đi một top 3 top 4 tặng một trứng nó hơi nhiều không nhở top 3 top 4 tặng một trứng là tức là một ván gọi là 7 quả 7 quả nói chung là 99 rb à 99 rb 99 RP mà 7 quả thì tức là tầm 630 RP không cứ cho là 100 RP đi tức là 700 RB 700 RP một ván à ờ. 700 RP một ván à ơ chưa đủ đấu sĩ à chưa đủ đấu sĩ thì thôi 700 RP một ván à thôi chắc là tầm uh, top 1 top 2 top 3 nhá top 1 top 2 top 3 thôi top 1 là 3 quả top 2 2 quả top 3 top 3 1 quả được chưa được chưa được chưa vậy đi cho nó chiến được chưa được chưa được chưa nhưng mà gì nhờ chắc là tí nữa mình đánh cút tầm nó vui vui ấy thành ra là không có chơi hạt hết thành ra là tí nữa chắc là mình chỉ à, chỉ đánh theo kiểu một một đội hình nhất định thôi nhá thì à, như kiểu là trận đầu mình sẽ đánh theo kiểu là kim long này chỉ đánh những con tướng kim long thôi được chưa xong rồi lõi ví dụ mà ai ra được lõi kim long thì bú nói chung là mình đánh theo kiểu gọi là hên xui vui là chính nhá chứ mình không muốn chơi hẹt lắm anh em ạ tại vì cơ bản cũng thứ nhất là ngày cuối tuần rồi chủ nhật rồi mình nghĩ là cũng nên gọi là thoải mái đi với cả cơ bản là anh em cũng nên gọi là vui vẻ đi chứ bây giờ còn cuối tuần rồi còn chơi game đã cú tầm rồi còn kiểu chơi hạt nữa thì mình không thích mình thích thiên hướng gọi là nó vui vẻ với cả nó hên xui hơn thành ra chắc là tí nữa mình cổ tức ờ, tổ chức theo gọi là phong cách là kiểu đánh nhá à, theo một một một một hệ ấy nhá một hai hệ ấy nhá thì tí nữa nói chung là mỗi ván mình sẽ cho một cái kiểu khác nhau được chưa chắc là mình nhặt mảnh à, của cả Niali kháng đi thì chắc là tí nữa trận đầu sẽ là đánh kim long full kim long cả lobby đánh kim long còn lại những con tướng khác thì sẽ không được bắt đấy còn nếu mà đép quái thì anh em có thể bắt được à, bất kỳ tướng gì còn khi nào mà anh em lên được chín thì anh em có thể bắt được tướng 5 tiền được chưa chỉ bắt 5 tiền thôi nhá còn rồng rú thì nói chung là không bắt luôn rồng rú 10 tiền không bắt luôn chỉ bắt kim long thôi con đồng tám vàng thì ok nhá cơ bản là con đồng đấy là con đồng gọi là con đồng đấy là con rồng gì nhở con rồng đấy là con rồng của kim long thì không tính uhm, mình đang tính lên cấp rôn anh em ạ thành ra là lên cấp nó hợp lý hơn đấy lên cấp thì nó hơi vội nhưng mà bù lại mình sẽ có tỷ lệ ra được những con tướng gọi là xịn sò con bò hơn ai da u à, ok chưa kịp mua con này nhưng mà mình nghĩ là sẽ vẫn là win cho mình thôi đúng không kiểu gì là win sao mà thua được và là bà cứ để đây đi nhá ví dụ mà lên được thì lên không lên được thì thôi anh em ạ được chưa được chưa chơi như vậy vui chưa cảm ơn tuấn hành nhiều nhá cảm ơn tuấn hành nhiều nhá tặng sao Long tú mà lại không để lại một lời nhắn à hợp lý chưa quay anh tú ơi quay à quay nó hơi xui anh tú muốn đánh cút tầm một tí á, chứ mọi người thích quay à vậy thì mọi người muốn quay hay là muốn à, muốn quay nó hên xui hay là mọi người muốn à, muốn gì nhở hay là mọi người muốn chơi cút tầm đấy cho mọi người chọn đấy mình nghĩ là đánh cút tầm thì kiểu ai ai cũng được ờ, chơi không thật ra là cút tầm thì nó cũng hơi nhiều nhỉ hay là mình quay quay sổ số, số nhỉ chào anh lần đầu qua stream anh à hello hàng việt nhé hello em nhá khó giải sáng tạo ông anh nhá giải sáng tạo giải gì đấy giải sáng tạo giải gì đấy quay nói chung là nó hơi xui với cả mình thấy nó nó sao sao á thì nếu mà anh em thích quay thì mình quay thôi mình thoải mái mà uhm. con này chắc là bỏ đi con này chưa cần lắm elite bao mọi người elite bao thôi nhở elite ba làm gì đâu nhưng mà thôi cứ bắt đi con vờ la ba tầm này cũng chả làm gì cảm ơn ngô quyền game đầu kỹ năng đi anh à kỹ năng đi à thôi kỹ năng em tú không muốn chơi hạt đấy thật kỹ năng kỹ năng kiểu em tú không không thích thật nếu mà để chơi hạt thì em tú đánh chơi hạt nữa thì nó nó nó sao sao ấy, thật cái này là thật sự với cả cơ bản là hôm nay một phần là chủ nhật với cả sau giải à, sau chung kết rồi á ý là sau chức vô địch rồi anh tú muốn gọi là nó vui vẻ hơn á thành ra là anh tú muốn đánh nó hên xui một tí chứ nếu mà để kỹ năng thì giờ ông nam bom ông Ozin vào đánh xong rồi mời một những người khác kiểu kiểu mời những người khác ấy, thì nó nó sẽ không cân á thành ra là anh nghĩ là nó sẽ không hay đúng không ví dụ mà bây giờ nhá Ozin đi Ozin vào đi nói chung là Ozin không biết là có bờ rồi hay không nhưng mà ít nhiều gì cũng gọi là chơi được xong rồi kiểu ví dụ mà mình người ngẫu nhiên một người nào đó nào đó đi gọi là không phải là chê nhá nhưng mà nhiều khi người ta cũng chỉ mới gọi là chơi được đến kim cương cao thủ thôi thì nó không không cân á thành ra là anh đang muốn gọi là yếu tố yếu tố gọi là giải trí với cả vui vẻ hơn thành ra là anh tú muốn chơi theo kiểu một một form tướng ấy, thì nó nó ok hơn thì đấy là anh tú đang đang tính như thế thôi nghĩ về tương lai cuộc sống sau này để cái để cái gì nhà thượng long này thì khách được tiền thêm nhưng mà thật ra là cũng khá là ngon 10 ông Ozin, 10 ông năm bom thì ăn được tôi giờ ác vậy ốc, ác vậy hello Vũ Việt nhá. Ác vậy ốc. Hỏng rồi, đồ này chết cơm. Ai da, không đặt được cuồng đao đồ này chết cơm. Chết cơm vì gì? Đồ này thì nữa mình đánh Elite Carry phụ không? Elite gọi là tanh cơ không? Làm con Elite 3 này anh em nhỉ. Chắc là mình cho con này đi, bỏ cái ấy nhá. Bỏ cái uh, thượng long đi mỹ không cần đâu. Elite 3 carry à edit ba carry cầm đồ gì đây nói chung là cái này là một cái kháng hiệu ứng rồi nè thành ra là cầm một cái giáp lửa với cả một cái dao điện à một cái quyền năng cốc khẽ gốc đồ hơi xấu nha em ạ làm cái giáp lửa đi một cái dao điện luôn thì hơi vội thôi đợi đi đợi đi đợi đau sau xem nó sẽ trả đồ gì ấy nhá nãy ông kia lấy mất cuồng đao với cả lấy mất cái găng của mình á thành ra lấy kháng phép về bây giờ không có kháng hậu ứng á nó hơi tù rồi nhở <laughs> còn Niali tầm này mà đánh danh khách đấu là không bao đép được ấy chẳng qua đánh danh này ít nhiều thì người ta cũng gọi là đánh mềm hơn á thành ra là đép được anh em ạ chức vô địch chỉ là tai nạn hả anh nhá sao lại tai nạn được hello hàng linh nhá cút thượng long đi em thấy nó giống róc đồ à thì ý anh là hai hai ba trận ấy thành ra đánh ấy cũng được u lấy đồ của on à nhưng mà lấy đồ của on thì tí nữa mình chia mấy cái mảnh này ra nó hơi cùi nhưng mà tầm này nó sẽ ngon đấy được các bạn là đang win trick muốn lấy luôn lấy cái này thì con nearly siêu trâu xong rồi tí nó lấy cuồng đao nó anh nhở khỏi cần ấy luôn khỏi cần kháng luôn được chưa khỏi cần kháng luôn mặc dù nó hơi tù một tí thì tí nữa chắc là mình làm một cái à, này đi một cái bút rồng cho con elite tanh đi mình sẽ đánh elite tanh cơ nhá tí làm cuồng đao nữa giao điện thì nó hơi vội giao điện cơ bản là con elite cầm ngon nên là thôi thôi chê uhm, rồng si phèn à? từ từ đi tạm tạm như vậy đi anh tú lắp quyền à, quyền năng đi mạnh lắm tin em mà không anh tú lắp dắp lửa rồi thì quyền năng chắc chắn là mạnh rồi nhưng mà anh muốn cuồng đao hơn á để về lết nó bù đam bởi cái nam bom ơi hello anh tú sena hello nhật phi nhá anh tú sena cút một tiền đi anh nhá tại vì em tú muốn cái kim long á cơ bản này kim long nó đánh cũng giống khá là giống kiểu bọn ngoại binh với cả thần tài ấy mình thấy nó cũng kiểu hên xui mà tại vì mỗi trận nó một đồ ấy khá là ngon thì nói chung là mình còn nhiều rb mà thành ra là cứ mỗi tuần mình tổ chức một lần á thì uh, bây giờ mình sẽ tổ chức gọi là hôm nay tổ chức trước đi thôi nói chung là hôm nay tí nữa mình sẽ xoay nhá à đúng rồi mình xoay nhở cho nó gọi là cân cân nhở cho nó hợp lý tí nữa mình sẽ mở cái kia lên mình xoay mình sẽ để ấn à mình sẽ để kim long nè thượng long nè huyễn long nè ơi tính ra là mình để mấy cái long long đi nhở quay được cái gì long thì mình chơi cái đấy nhá đẹp đẹp hợp lý luôn được tí nữa mình quay cái long long đi ra được cái long thì mình chơi cái đấy hmm. không ra được con elite nào nữa à ra sau mình còn vùng đao nhá nói chung là ra sau mình lên cấp hay là làm cái gọi là đại bác không đại bác xong rồi bàn tay không nó hơi tù một tí nên chắc là thôi anh em ạ từ từ không cần phải vội đâu đánh kim long cũng được anh ơi à, nói chung là tí nữa tú xoay nhá ghê nhờ anh tú hào phóng thế à. mấy khi được vô địch anh em ơi <coughs> mấy khi được mấy khi được vô địch Sifen hai ổn đấy à nhưng mà tí nữa mình nói chung là cũng thay form uh, hóa hình uh, gần na với cả ngọc long ấy thành ra là à, quên nico ngọc long ấy thành ra là thôi anh em ạ cút hai tiền cho vui chứ một tiền thì sriu xét với nida là rõ à nói chung là tí nữa mình xoay nhá u gặp này này thua à, nhà này kinh đấy nhà này đánh xét hai mà thua à. ác nhở kinh nhở cơ bản là mình chưa đủ đồ á với cả nhà này cũng nhiều hai sao có con sen anh em ạ với cả lõi nhà ta đẹp này lõi rất thường chuẩn đúng không ai đâu phải đâu lõi này là lõi như kiểu là bơm mana lại nhở ồ mình thua được nhà này à kinh nhờ chắc là do con sen trận đam đấy mình nghĩ là do con sen trận đam đấy chế rồi xảy ra là chắc chắn là không nhặt được còn Varus không biết là có nhặt được không ừ, Varus đang đi về vòng của mình nhá khá là ngon này ừ, còn hai gậy luôn là hợp lý nhở ngon chết rồi đấy đẹp anh em ơi đẹp đẹp để tiền đấy có Em GG Linh Đồ Sơn dẫn em đi đi anh Tú à Uy loi thay tam ken không á Uy loi thay tam ken để lấy thêm cái kia Mình nghĩ là không cần đâu anh em ạ Không cần thiết lắm Mình hiểu ý anh em mà mình nghĩ là ý là, ý là mình nghĩ là không cần thiết lắm Chắc là mình lên cấp mình luôn một tí đi Neko luôn này Một tí này Đẹp Như vậy Rồi Tuyệt vời ừ, đang phương là đang thừa một con này thì nó mình kẹp không đang có đầu sĩ đúng không nói chung là mình đang thừa một con hóa hình đấy tí nữa mình có thể kẹp một slot gì đó khác vào nói chung là không có khá thì con Nealin này hơi tù nhưng mà bù lại mình có cái ờ, gọi là vũ điệu á thành ra nó cũng trâu nha mà kiểu nó không bị sốc đam á mình nghĩ là cũng ổn nhưng mà gặp kiểu mấy bọn roi pháp sư với cả khai sáng thì nó hơi tù nhá ui solo con olaf hai mà gần thua à Olaf 2 điên nhở Kinh đấy hmm. Joey Joey Joey Joey Joey Chả làm gì Thôi bỏ đi Con Joey cơ bản không có pháp sư nó hơi cùi nhá Nên là thôi anh em ạ Con Joey không có pháp sư nên là nó hơi cùi giàu quá à. giàu gì đấy anh hậu ơi em có giàu đâu tại vì cơ bản là hồi tết ấy, thì mình có nạp một triệu vào hồi tết thì mình có nạp một triệu vào cơ bản là do khuyến mãi một trăm phần trăm thành ra là mình có nạp một triệu vào vào nick này nhưng mà mình kiểu mình nạp vào mình không biết để làm gì á thấy kiểu gip me với cả anh slide nạp xong rồi đua đòi theo anh em ạ cũng bằng nạp cho bằng được cơ mặc dù là chả có tiền đâu hồi đó là vay tiền gip me để nạp anh em ạ nhưng mà mình trả rồi ờ mặc dù là cũng chả có tiền nhưng mà thấy kiểu anh slide gip me nạp ui nhiều rb đấy nhìn sướng đấy ui giàu đấy thành ra là mượn gip mi luôn anh em ạ <laughs> xong rồi nạp vào cuối cùng là nhiều rb quá mình cũng chỉ để đổi tên thôi á thấy nó hơi phí thành ra tí nó tặng trứng anh em đi nhở tặng trứng nè tặng trứng nè tặng trứng là chính nhá uhm. elite elite huyết kiếm nói chung là đồ này khá là ngon đồ này cho siêu du cầm phụ đa mà đẹp đấy tính là lấy luôn được một cái dây chuyền một cái cái này à một cái dao điện một cái vút bẫy không cần một cái thông đạo một cái này kia thôi mỹ không cần đâu đổi đi đổi lại kiếm súng quỷ thư không cần zeke à? zeke à? zeke à? hmm. mình đang cần một cái gì đó gọi là nó nó nó gọi là xịn sò con bò hơn á nhưng mà mình lại chưa thấy có cái gì cả anh em ạ đồ này à đại bác dây chuyền dây chuyền à không ngon lắm nhỉ cuồng đao à ok cuồng đao cho elip đi cũng được chết rồi tí nữa thì không không ấy được anh em ạ tí nữa bán con này tạm đi tí nữa là không được free free roll một cái nickel gần là hại từ nó mình thay bớt form ra đã anh em ạ mình nghĩ tầm này bỏ bớt bọn hắn bọn này đi cũng được rồi chẳng quan trọng đâu thì con này ở trên đây con này ở trên đây con này ở dưới đây con này ở đây đây đây đây đây đấy như vậy là đẹp nhất thì bây giờ đồ thì nói chung là mình sẽ thay đã cuồng đao với cả dao điện à hay là đại bác và cái này đại bác thì chắc chắn là không ngon rồi mình nghĩ là cuồng đao và dao điện thôi thì nó như là bỏ một con giáp tự chế đi nhá con này cầm cái cuồng đao đi dao điện thì chắc là cho con các ma đi tại vì giáp tự chế nhờ như con xe du ấy nó tanh tanh được một tí anh em ơi đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa tiền minh tú trẻ khác gì giấy lộn là nữa nữa nữa tiền ít lắm meta đánh gì trước khi qua bản mới thấy anh vt á mình nghĩ là đánh olap hoặc là đánh mấy bài gọi là slow roll nhá đấy làm trận 5 tiền 3 sao đi à 5 tiền 3 sao đi à mình nghĩ phải có nico hoặc là một cái gì đó cơ thì làm mới dễ được bây giờ bài mình cũng chưa có cái gì á hoặc là một cái lõi gì kiểu đột biến như lõi kim cương ấy mình nghĩ mấy cái lõi kim cương ấy thì làm dễ anh em ạ mình đã muốn roll con này hai sao để eco lên chín luôn nè thì nó đẹp hơn mình nghĩ là nó sẽ ra thôi u ra được con này luôn à khá là ngon u đẹp đi CDO đi là yeah, cho nên bằng kilo u tí ra xua thay con kia nữa là xong nhá ra xua thay cho con Skagner nha mạng Skagner mặc dù là ba sao nhưng mà tầm này mỹ này nó không có tác dụng gì nhiều ấy đấy thì con ra xua nhiều khi nó cc được khá là ngon u gặp này, này mạnh đấy nhà này có diệt anh em ạ xây ra chiến binh rồng à khá là bro bui nha đam thì lại bang mà con sự quên nhưng mà lại lại kẹp con xây ra cầm đồ gọi là phụ đam mà nhưng mà mình nghĩ là xây ra nhiều đam hơn à không thật ra là con à, Swain này cũng có diệt nên chắc là Swain vẫn là đam to nhất ui xây ra nhiều đam nhất à ảo nhở cho VD xin con ấy hai đây Deco hai đây không có à không có Deco hai à hmm. thì nếu ví dụ mà đổi đồ thì cho con Elite cầm à con này cầm đồ tanh con này cầm đồ đam cuồng đao với cả cái gì gì đó là đẹp anh hát hay quá mong anh anh hát một bài hoàn chỉnh đi à phải không vậy phải không vậy <clears throat> anh tú hát chìm sâu đi à vậy thì mình không có việc gì mà là từ chối anh em cả anh em có lòng thì mình có dạ thôi chìm sâu nhưng mà sao nam bom nghiện chìm sâu ở nam bom <coughs> sau đây là chìm sâu vtt if vtt <coughs> tại vì sao bao nhiêu lâu Tại vì sao bao nhiêu lâu nay anh thì thầm thả gió cuốn bay đi Chạy vào môi đan vào tay của ta Của em ta đi chung bước với thời gian Một đồ hôn thay cho bao nụ hồng Em có muốn ngay khi ta vừa gặp nhau Hỏi chấm <clears throat> You got me got me chìm sâu Got me got me chìm sâu Put I'm on go Baby anh không muốn em phải buông lệ sầu hén đôi chân me You got me got me chìm sâu Pearl Ambon gồm anh chỉ mong em hạnh phúc trên cuộc đời này kể khi, khi ta phân ly từ nhá mình nhặt đồ đấy anh em ạ à. huyết kiếm cho con ấy nhờ anh em là COU được đấy huyết kiếm hoặc là quyền trụ à quên huyết kiếm hoặc là thú tượng nhưng mà thôi chắc là lấy huyết kiếm đi ừ. hát tụt view đấy tú ơi hả chịu ơi bảo hát xong rồi em tú hát xong rồi mọi người chê à wow một con này hai sao tự ra uhm, một con bạc khá là ngon nhá mình nghĩ là bạc sẽ ngon hơn ra xua mọi người mình muốn thay đồ luôn á bạc đi nhở mình nghĩ bạc ngon hơn đấy lên cấp rồi mình thay sau nhá nhà này rất là con bạc ui lồng nia ly à ảo nhờ hay ông này không biết là rùa hay là hay nữa nhưng mà chắc là ông hay anh em ạ chắc là ông ấy hay ý. lời thì thầm của đá hả thôi cu à thôi nhá để gọi là để gọi là nghiêm túc thì mình xin hát một bài gì đó nó gọi là chuẩn chuẩn hơn đi bài gì cho nó hay hay nhỉ mọi người nghe bài gọi là từ từ nhá thua thua à roi ba anh em ạ roi ba thì chịu mọi người nghe bài gọi là gì nhở yêu nhau nhé bạn thân chưa mọi người nghe bài yêu nhau nán yêu yêu yêu nhau nhé bạn thân chưa còn nếu mà chưa nghe thì để em tú gọi là trình bày đi <coughs> một ngày em đến con tim anh như một khúc ca trượt bừng lên tia nắng suốt tan bóng tối hiu quạnh nơi con tim này em ơi thật lòng cảm ơn em cảm ơn vì tất cả những gì anh đã trao mình nghĩ là mình ăn được nhà này đấy ừ tại vì khi mà mình lên là con Nico 2 với cả con COU 2 phụ đam á thành ra là ngắn ui nhà này vẫn đang xét 2 à khổ nhờ leo 7 xét 2 à hơi bị gọi là khó ấy nhá mình tưởng là xét 3 thì còn nó hốp chứ xét 2 nó hơi khó đấy thôi VTE cô lên 9 nhá mọi người ơi thôi nhá là một tí ca nhà cho mọi người nhá hay quá cậu ơi à cảm ơn cậu hay à hay à đấy cuối cùng mình sau một lần gọi là hát nghiêm túc thì mọi người cũng khen hay này hi hi thì anh em nào thấy mình hát hay cho mình xin like nhé anh em ơi cho mình xin một like nhé cho mình lên 400 like đi mấy khi đâu nhọ mấy khi được mọi người ủng hộ đâu thức trắng thức đêm gọi là để gọi là chơi danh đánh giải cho nó bay cuối cùng cũng được mọi người gọi là vào xem khá là nhiều vui lắm anh em ạ vui lắm thành quả có rồi nên thành ra là chỉ mong mọi người gọi là nếu mà rảnh rỗi thì có thể em ủng hộ em tú một view nhé cảm ơn mọi người rất nhiều rất rất rất rất nhiều uhm. <laughs> một con Dina và một con này à? mình nghĩ là kẹp bay không nhở để mình xem lobby cần bay ngon không nhá nhà này à nhà này nói chung là họ không có kháng thành ra mình nghĩ là kẹp cc ngon thì có một con bạc rồi thì nếu mình kẹp con rồng thay con này với cả kẹp thêm một con hóa hình vào nữa tức là level 9 kẹp con đồng con này là 6 là hóa hình mà thì không kẹp được ra xua nhỉ nếu mà kẹp ra xua thì phải bỏ bạc hoặc là soraka ừ. khó phết đấy chứ một bài toán một bài toán nan giải nhá cái này chắc là mình nghĩ là cho con uh, soraka đi ra sau mình lên cấp mình rôn nhá nhà này nói chung là tay nghỉ hơi yếu nhưng mà bù lại người ta có con Ezreal full dam cầm cái uh, năng lượng xanh thì không biết là mình có win được không mình sợ là mình thua đấy tại vì mình đam qua bọn tanh này khá là mất thời gian bài nearly này khá là sợ bài sriu nhá siêu dù của mình người ta bắn như như, như dơm như dạ anh em ạ ôi chào ôi rồi mình cắn rồng này mãi chưa chết thua anh em ơi thua đau luôn á cơ bản là mình cắn không xuyên qua được bọn tanh này á ui con chó của mình nó điên lắm rồi á ai à đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau một con rồng 10 tiền là không đáng ao xin à ao xin cầm đồ này không xoay được nhớ anh em nhở Shurika uh. là một trận Nico bao được ấy chứ như vậy trước đã đi bán con này đi hay thì nếu mình bỏ bớt hai con hóa hình ra nhỉ anh em nhỉ nếu bỏ bớt hai con hóa hình thì bỏ ui sao con này của mình bị kẹt rồi anh em trong khi ở à, à, con bảng ấy chặn rồi nhỉ ai da lỗi đấy ui nearly bị kẹt anh em ơi cào cào cào cào cào nhưng mà cảm giác sáu hóa hình không ăn thua nhỉ mình nghĩ là kẹp bọn à, bọn cc vào ngon hơn đấy thôi dồn nhá kinh đấy mấy ông này đánh kinh đấy đánh bạc đánh ác vậy ác ác nhở cháy nhở đánh nó cháy anh em ạ mình nghĩ để hai con này ở trên thôi không cần nhiều thôi rồi này trước khi chết soraka 2 lên này ui con kia quên bắt đấy quên quên bắt đấy quên này Yasuo chắc là không kẹp được bỏ đi Yasuo cơ bản là mình cũng không có đồ ấy thành ra là thôi nhá nếu mà có đồ ấy thì ngon sếp hay quá kẹt luôn mà gặp bài này có diệt nữa cơ ờ Nearly công nhận là không có khăn thì nó hơi tù một tí nhưng mà nhà này có cái diệt cũng kinh này có diệt kiểu tơ quá mình đánh nhiều hóa hình thì cũng nhiều máu nó chả giải quyết vấn đề gì á cao cố lên Nearly ơi anh tin em ui cc được phát không vẫn thua anh em ạ không làm gì được nhà này ghê nhờ kinh đấy bạn thân sức sống mới và hiệu chiến binh rồng mà nhà kia thua à chiến binh rồng ám long Shojin các thứ các thứ bạc hai à ám long bàn tay vô cực Shojin nón mình nghe lấy con bạc hai cũng được lấy con bạc hai về đi hay là mình bỏ bớt ra nhỉ bỏ con này với bỏ con này ra thì kẹp được Yasuo với cả các thứ vào nó ok hơn không mình đang tính đến hướng đấy thì không biết là anh em nào có cái hướng gì gọi là cho mình không gặp bài này thì mình nghĩ để sáu bác hình ngon này con xin con rồng hai đấy rồng rồng rồng hy vọng là win được round này đi cảm ơn lê quang huy nhá cảm ơn lê quang huy tặng mình 75 sao nhá nhanh lên anh tú ơi em buồn ngủ rồi à anh cũng muốn xong lắm ấy chứ từ từ nhá cc bạc khá là đẹp nè cắn cắn cắn nhà này à kinh đấy cookie nhiều đam đấy ê nhưng mà con Yali này gặp mấy con idas đúng kiểu không qua được luôn đấy anh em ạ thua rồi ai da chưa kịp lên con rồng hai à ê chưa chết đúng không chưa chết đúng không bốn con chưa chết bốn con chưa chết một máu một máu một máu hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý ủa bốn con tám máu ở ờ, tám máu với tám máu là âm một à top hai à một bài nia ly hóa hình top 2 à chúc mừng bạn đã đến được vàng 4 này <laughs> vàng 4 này nhá đừng có mà đùa nhờn nhờn vì gì à? vàng 4 top 2 ở đầm top 3 top 2 chưa ok thì bây giờ mình sẽ chuyển qua đánh cút tầm nha cút tầm tặng trứng 3.100 rb được chưa đâu rồi thường ừ, thì mình xem có trứng gì hay hay không nhở cảm ơn hồ châu trí nhá cảm ơn anh nha đây, đây đây đây anh ơi đây anh ơi em mời anh vào trước luôn đi được chưa một gọi là slot hơi đặc biệt đấy yo yo yo yo thì bây giờ mình để kia từ từ nhá từ từ nhá random đã anh em ạ mình phải random xem chơi cái gì đã random.org wow à? random.org không phải nhở từ từ nhá tôi xin một slot vừa khí à Ê, tính ra là bây giờ á mình sẽ ưu tiên những người gọi là ủng hộ trước đi thì à, những ai mà gọi là đăng ký ủng hộ mình rồi thì có thể là in đăng cho em tú xin in game được không ạ thì công hậu cũng có người ủng hộ nè, thành ra là chắc là em tú mời mấy người ủng hộ trước nhá từ từ ấy nhá em tú à vòng quay may mắn đúng không nhỉ vòng quay may mắn với lại cái kia vòng quay may mắn vòng quay may mắn vòng quay may mắn à đây đúng không nhở đây rồi từ nhá tiện ích văn bản mục từ này từ này từ này mọi người đợi em tú xíu sao cái vòng quay may mắn này ấy nhở quay bánh xe may mắn à ờ đây, đây đây thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi à, ok không được buồn là không được buồn là đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu mọi người từ từ nhá mọi người từ từ nhá tại vì em tú tổ chức mấy game cơ nhiều rb lắm với cả tí nữa ví dụ mà kiểu uh, ví dụ mà tí nữa tí nữa gì nhở tí nữa mà mà mà mà mà mà mà mà mà, mà gì ra mà gì ra tí nữa mà gì nhở thì nếu ví dụ mà kiểu uh, mọi người không được chơi em tú tặng trứng mọi người cũng được hứa luôn hứa luôn hứa luôn hứa xin hứa tí nữa mọi em tú mời mời cái gì nhỉ thì em tú tặng trứng được thôi bây giờ em tú sẽ ưu tiên những người gọi là hay gọi là xem em tú từ đầu với cả ủng hộ em tú nhiều nhá nhà ai đây ai đây ai đây ở đây có tuấn anh nè không biết là tuấn anh có đang on không tuấn anh ơi tuấn anh có đang on không ca tút cũng được này ca tút cũng hay hay hay ủng hộ em tú này đâu đâu đâu mọi người cho em tú gọi là cái cái, cái cánh tay của mọi người đi em với anh tú ờ ozin cũng được ozin ozin ozin ozin tại vì các bạn là ngày nào cũng thấy vào chào anh tú cái khá là hay nhưng mà đánh vui vẻ nha ozin đừng có căng thẳng nha đâu rồi sao mình không mời được vậy ơ à, từ nhá gf ozin đây mời nam đế anh ơi à vô luôn nam thành ơi nam đại đế anh ơi à 75 sao để mua một slot là Nam Bom chơi không? Nam Bom cho anh Tú xin in game. Nam Bom cho anh Tú xin in game. Không, mình tổ chức mấy game cơ, thành ra anh em đừng có sợ hết slot nhá. Quan trọng là anh em có thức được không thôi. Hôm nay mình live đến 1 giờ lận, thành ra là anh em thoải mái đi thật. Mình hứa được, mình làm được. ig tút 2. Cà cũng khá là dễ thương này, hay FF cho mình các thứ này. đầu đầu đầu đầu đầu mời em với anh à em tên là gì đấy hiếu ơi em tên là gì đấy hiếu ơi gf chỉ yêu một người à ok thế anh này cũng hay ủng hộ âm tú với cả ủng hộ âm tú từ đầu đến giờ này được nhá nói chung là mình sẽ gọi là ưu tiên lobby đầu cho những những bạn gọi là thân thiết đi với cả những bạn gọi là ủng hộ âm tú từ từ đầu đến giờ rồi em tú nhớ hết đấy em tú nhớ hết đấy em đến sáng là được nhá mọi người đừng giận em tú nha nói chung là tí nữa mà kiểu uh, sơ sót ai thì em tú tặng trứng cho mọi người cũng được mà em tú nhiều rb lắm tại vì trứng em à quên rb em tú cũng không xài á thành ra là em tú ờ, kiểu ờ, kiểu ờ, kiểu gì nhờ kiểu em tú tí nó tặng cho mọi người cũng, cũng thoải mái đấy ig năm bom đâu đây vô năm bom mời một bạn không được này ok ok ok thì nói chung là bây giờ đủ rồi lobby sau thì mình sẽ mời gọi là những người ủng hộ tiếp ui hiếu ơi anh tú lỡ mời đủ rồi thành ra là lobby sau nhá mời em hề à? ok em hề đau sau nhá em hề ơi thì bây giờ mình sẽ để cho những cái gọi là đây là từ từ từ từ từ từ mình sẽ để gọi là quay màn hình đi quay màn hình nhá thì mình sẽ kim long này bây giờ kim long này à, thượng long này thượng long à, cái gì long ấy nhở cái gì long nữa anh em nhở kim long thượng long đồ long này đồ long rồi huyễn long huyễn long còn gì long nữa mọi người kim long thượng long đồ long huyễn long còn gì nữa lôi long lôi long ở ờ, à, lôi long sao còn một cái gì nữa nhỉ anh em nhỉ Hai năm cái thôi nhở Còn gì nữa không thế còn em mà nếu mà ai chưa được chơi thì, thì lobby sau mình mời nhá lobby sau mình mời hứa nguyễn long lôi long rồi uh, kim long ngọc long nhở ngọc long có đúng không ở ờ, à, ngọc long nữa ngọc long rồi còn gì nữa ông ta ám long à ờ ám long nhở ám long đẹp đẹp thôi cứ cứ cứ bảy cái như vậy đi nhờ anh em nhờ bảy cái đi nhờ bảy cái đi bảy cái đi cuồng long ờ cuồng long nữa nhờ ờ tám cái đi tám cái là đẹp mày đấy lobby bảy người tám cái à lobby tám người tám phát nhá bây giờ quay chúng cái nào là vào đây nhá để mình phổ biến cái luật là cút tầm cho nó vui vẻ cuối tuần nè thì quay chúng cái nào thì vào vào game ấy chỉ gọi là bắt được những con tướng đó khi gọi là combat với nhau thôi còn khi mà đép quái thì anh em muốn đánh gì cũng được nhá còn à, ví dụ mà anh em ra được con rồng của cái đấy thì anh em được chơi đâu nhá còn lên chín thì anh em chỉ được gọi là ví dụ mà anh em nào lên chín ấy, thì được gọi là bắt bắt những con tướng 5 tiền chứ không được bắt rồng nhá nói chung là chỉ bắt được tướng 5 tiền thôi còn rồng 8 tiền với cả rồng 10 tiền thì không được chơi được chưa nếu mà lên lên chín đã nhá phải là lên chín đã thì bắt được cho mình những con 5 tiền những con 5 tiền vào vào vào sân chơi còn chưa lên chín thì không được bắt với cả không được xài bắt thì bắt được nhưng mà không được xài được chưa phải khi nào lên chín mới được cho cho 5 tiền vào đấy thế chung là luật nó đơn giản vậy thôi tại vì cơ bản là cút tầm cho nó vui vẻ một tí chứ bây giờ chai hạt thì toàn mấy ông pro á nó hơi buồn đấy mình bây giờ em tú xoay nhá em tú xoay này em tú xoay này em tú xoay này xoay này xoay này xoay này đặt lại đi đặt lại đi ơ mình nhớ là cái gì nó quay quay quay quay quay quay nhở chơi <laughs> cho em tú kim long đi em tú thích kim long hơn thật kim long Huyễn Long à, Lôi Long à, Lôi Long thì hơi ít tiếng nhờ Ông nào đã đi xin thì bú à, được rồi nhá, Lôi Long nhá, Lôi Long nhá mọi người ơi Vô vô vô vô vô, Lôi Long nha, Lôi Long nha Giao giao giao giao Thì nói chung là top 1 là ba trứng, top 2 là hai trứng với cả top 3 là một trứng nha Đấy, thì trứng gì mọi người tự chọn Nhưng mà chỉ trứng 99 RB trở lại nhá ba gì nhở ba top 1 ba trứng, top 2 hai trứng, top top 1 top 1 à quên top 1 ba trứng, top 2 hai trứng, top 3 một trứng đấy đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp xong rồi tí nữa mình bỏ cái lôi long đi mình xoay tiếp là đẹp đấy nói chung là hôm nay chắc là mình tạo 3 đến 4 trận cút tầm mà đẹp cấm lõi liên quan tới hệ đi anh á mình nghĩ là hên xui ấy, với cả giải trí ấy. cái mục đích mình muốn mang tới là kiểu giải trí thôi còn trứng thì mình có thể tặng mọi người mỗi người một quả cũng được nhưng mà mình muốn kiểu vui vui ấy thành ra là thôi anh em ạ cứ cứ chơi hết mình đi chẳng qua là đừng có bắt tướng khác là được không lấy lõi liên quan đến hệ luôn tại vì vui vui mà không quan trọng đâu một ông mạnh cũng được thì ờ, đã bảo là hên xui rồi thành ra là ông nào đỏ ông ông đấy bú được chưa chứ còn nếu mà đánh kiểu ờ, không lấy lõi liên quan đến hệ nó cũng hơi hên xui quá với cả nhiều khi nó cũng không có tính thật thà anh tú không thích lắm thành ra thôi nhá cứ đánh bình thường đi chẳng qua là không bắt tướng linh tinh vào thôi chỉ là bắt lôi long thôi nhá đấy vui vẻ thôi anh em ạ vui vẻ thôi cuối tuần rồi trai hạt làm gì cảm ơn đỗ đoàn nhá hello em tú đang đánh cái gì á em tú đang tổ chức cút tầm gọi là tặng trứng vui vui thôi à, đỗ đoàn ơi tại vì em tú có 3.000 giờ b không không có sẽ làm gì ấy, thành ra là vui vui một tí nhá lấy ấn lôi long cho con năm vàng à nhưng mà phải lên chín mới được kẹp năm vàng nha còn không thì à, ở tám cho dù là có ấn cũng không không ờ nếu mà có ấn không nhưng mà nếu mà có ấn kẹp ở tám một con tướng năm vàng thì nó cũng hơi mạnh quá nhở thôi mình đã giao luật gọi là lên chín kẹp năm vàng rồi thì cứ lên chín kẹp năm vàng nhá còn nếu mà ví dụ ở tám anh em ra được một cái ấn kim à, lôi long thì anh em có thể kẹp con bốn tiền cũng được đấy thì thêm một cái luật nữa là ví dụ một có ấn lôi long thì anh em có thể kẹp được à, bất cứ con gì xong rồi cầm cái ấn lôi long là được nhưng mà riêng con đồng 8 vàng với cả con đồng 10 vàng thì anh em không được xài nhá anh em chỉ được xài bốn năm tiền thôi tại vì đồng 4 vàng với 10 vàng kiểu nó ông nào ra ra đồng sớm á, thì mạnh quá nghĩ là không nên ly xin là ly xin thì lấy cái gì đây lấy kiếm đi có biến lôi long có được cho một con khác vào không ạ được nam bom ơi miễn sao là không dùng rồng 8 vàng với cả dùng rồng 10 vàng là được với cả năm tiền thì à, năm tiền thì lên 9 với được xài đấy đây để anh ấy cho à, level 8 được xài tướng 4 ờ, tiền nếu có ấn lôi long lắp vào còn à, level 9 thì được xài tướng 5 vàng thoải mái đấy vậy cho nó dễ tại vì lên 9 cũng là một quá trình mình em uhm, ok bùm Ui tưởng đi xin thì bú rồi ừ. đây, đây đây đây bán con này đi bán con này đi Mua con gì đép quái là nhanh nhỉ anh em nhỉ Ông nào có ly xin à Ngon chưa ngon chưa bú chưa Check IB em đàn với à Ok em đàn ơi đợi, đợi em tú xíu nhá Đợi em tú xíu Ông kia có ly xin luôn rồi nhưng mà thôi anh em ạ chơi cái này vui vẻ mà thành ra là ông nào đó ông đấy ăn thôi với cả có ba giải lận thành ra giải một cũng có trứng giải hai cũng có trứng giải ba cũng có trứng Ui, quên mất anh em ạ tích tiền đi tích tiền đi tí nữa mình lên cấp cho nó sướng đây rồi em tôi có một con lôi long rồi <laughs> mình là tích tiền đi tích tiền đi lên cấp lên cấp là đẹp lên cấp sớm đi à, sau rau quái chỉ được để tướng lôi long trên bàn thui nha đấy cho nó dễ ui ozin đỏ đấy ozin đỏ chưa <laughs> ozin chó đỏ chưa anh em ơi chịu rồi lý xịt ừ, một cái huyết kiếm mà hết stream à facebook em với nha ok ông công hậu ơi <laughs> đẹp đẹp đẹp xạ tiến chiến lợi phẩm và tụ điện nào ai bây giờ mình đang mới có con Kizana hành ra là nghĩ là lấy tụ điện hoặc chiến lợi phẩm khá là ôi chiến lợi phẩm đi nhở hmm. ôi không có nào rồi thành ra ấy nhá chỉ có tướng lôi long thôi nhá bán đi bán đi bán hết đi không có lôi long thì chấp nhận thôi ngon chưa năm bóng một tiền ấy bán đi ông ơi bán con này đi này hợp lý đấy mọi người hiểu hết luật chơi này nói chung là nó đơn giản vậy thôi nhưng mà mình thấy chơi như vậy nó vui á kiểu nó đỏ đen là chính à thành ra là anh em mà đỏ thì anh, em lấy bú thôi ghi cái quyết định à, bên cạnh like cho dễ ở à. đây đây em tú chơi một lúc là mọi người hiểu ngay ấy mà tại vì cơ bản cái luật nó cũng không gọi là dườm già quá mình nghĩ là ai cũng sẽ hiểu thôi nói qua tầm một hai lượt chắc là mọi người sẽ hiểu đấy chơi như vậy nó vui anh em ạ tại vì à, cũng mình cũng không muốn gọi là đêm rồi không phải sử dụng nó xám nhiều quá nó cũng chả làm gì cả thành ra là vui vẻ thôi mình có thể lắp luôn cái này cũng được nếu mà lắp nhưng mà thôi gặp ông này kiểu gì cũng thua nha bạn thôi để ra anh đi thì lấy cái dắt lưỡi khá là đẹp đấy như vậy đấm nhau vui vui này đấm vào xương xương này à ông này lấy cái lõi apk nữa cơ ui ông ozin này chó đỏ nhờ vừa lấy lõi apk vừa được ly xin với cả con uh, quizen anh em ạ eo cháu đỏ thật chịu Ê, tính ra nếu mà đánh như vậy ấy, ông nào ra lõi kim cương gọi là nhanh tay lẹ mắt đấy nhở ông rồi một phát ra con su 3 hay sao nhở cú luôn đấy chứ chưa con nào nhá nhờ mình 20 tiền anh em ạ tí nữa mình lên cấp sớm mình lấy lợi thế eco tiền đi các bạn ơi xong tí lên 6 xạ kiếm ly xin bú <laughs> được chưa được chưa được chưa được chưa chồng đần đấy con Kizana à chào cấp cho Ozin là Ozin đỏ thật anh em ạ vừa lõ AFK <coughs> vừa lõ AFK vừa gọi là có con Lee Sin và con kia luôn mà mình thua là đẹp mình thua là đẹp tại vì thua ông ít chết á thành ra là mình lấy cái lu năm đi là đẹp hơn bùm ui nếu mà mình lắp áo choàng mình chiến lợi phẩm lên á thì mình sợ mình win lắm nên thôi thua là đẹp anh em ạ thua là đẹp hợp lý <coughs> thua là đẹp anh em ơi thì anh em nào đang xem mà chưa like cho mình xin một like nhé anh em ơi cảm ơn anh em rất là nhiều nhá uhm, vẫn chưa con thứ hai anh em ạ vẫn chưa con thứ hai hay là bây giờ mình bán con này tích tiền luôn không nhưng mà bán đi tí nữa luôn khó lắm thôi để tí nữa đi anh em ạ lên cấp một cái thì tỷ lệ level 5 mà level 5 thì nói chung là ba tiền nhiều hơn nhưng mà mình nghĩ là không cần đâu tại vì level 5 thì nói chung là ra được ly xin với on thôi lên nhỉ ai biết đâu ra được con on thì sao đây là con on thì bú anh tú game sau mời em được không mà chắc là game sau em tú sẽ mời ưu tiên những người ủng hộ trước nhá tại vì game đầu thì em tú ưu tiên những người gọi là đời đầu à, hay xem stream với cả ủng hộ em tú rồi thành ra thành ra là chắc là trận sau em tú sẽ mời những người ủng hộ em tú trước đi tại vì cơ bản là người ủng hộ em tú thì em tú cũng chưa có ưu đãi gì á thành ra là thấy cũng hơi hơi gọi là hơi bất công với những người khác á kiểu vào những cái người ủng hộ của người khác thì được quét sinh được thế này thế kia khá là nhiều cái ưu đãi vui vẻ còn đây vào người ủng hộ em tú em tú chả làm được gì cho mọi người à thành ra là thấy em tú phế quá chắc là tí em tú ưu tiên người ủng hộ trước nhá một đợt người ủng hộ trước đi là đẹp là đẹp là đẹp được chưa Ozin thua ông nào thế em tú chịu ấy what about me à ok kì ơi em tú xin con ly xin không có ly xin anh em ạ một cái giáp lửa đi nhở một cái giáp lửa hoặc là một cái vô cực clip phép nhưng mình nghĩ là lấy giáp lửa trước đi giáp lửa dễ đẹp hơn em tú trái hạt nhờ mình thích kim long hơn á em xem từ đợt đầu nè mà tại không hay comment em có cả phân cứng anh nè <laughs> được em ơi nói chung là anh tú còn nhiều mà sao em đoàn không có người ủng hộ ta à? vậy á nhưng mà em đoàn đăng ký như vậy chắc tin nhắn em đoàn là để em tú xem đó em đoàn nhắn gì đấy hmm. vẫn chưa có con nào mới anh em ạ cay nhờ cay nhưng mà được cái đánh như vậy thua ít ít máu á mình thấy cũng khá là hay mà khá là đẹp được luôn em đoàn ơi gặp ông nào hai chết đi gặp ông nào hai chết đi là đẹp ấy hai chết là đẹp đấy thua em à nạp facebook kiểu gì để mai em làm người ủng hộ lào <laughs> được nhà trung lương nhờ anh tú cũng không dành được mấy cái đấy á, thành ra là em có thể lên lên lên facebook hoặc là youtube hướng dẫn nhá xem hướng dẫn nhá nói chung là nạp đăng ký qua thẻ gì nhở visa ở uh, ờ, visa nhở ở ờ, uh, visa này nó dễ hơn đấy còn uh, nạp thì nói chung là ngày xưa anh cũng đăng ký một vài người nhưng mà anh thường thường là anh nhờ không à anh không có rành về mấy cái đấy lắm nhà nắm bom leo bốn bốn mươi tiền giàu đấy nắm bom nắm bom xe hạt à ta lông ngon chưa ui ông nam bom này bú thế level 4 40 tiền ba con này luôn đẹp nhờ ông này đi ông này đi gặp nam bom đi ui tính là gặp nhà nào mình cũng thua ba chết là đẹp nhờ đẹp nhờ cứ ứng nhận sao rồi gõ thẻ thôi à. cái người ủng hộ này đăng ký bằng điện thoại dùng visa hoặc momo dễ lắm mà thế mà lại chưa thấy cái huy hiệu của nguyễn kỳ đâu không biết là nguyễn kỳ gọi là tiếc anh tú tầm ờ, bốn uh, mươi mấy nghìn à chịu vậy chịu vậy tưởng nguyễn kỳ hay ủng hộ anh tú lắm vẫn chưa con lôi long thứ hai anh em ạ vì đi gần một con su lắm ui tính ra lõi này đẹp ấy chứ lõi này đánh rồng đẹp này <laughs> hay là bây giờ mình eco thẳng ấy thôi mình lên bảy mình roll một con ao xin không mình lên bảy mình roll một con ao xin anh em nhở đẹp đấy chứ có nhiều ngày đâu 202 ngày à. ok nhật long ơi cảm ơn nhật long nhiều ê bây giờ mình eco lên là ê nhưng mà lúc đép quái thì anh em có thể bỏ tướng bất kỳ vào nhá chứ không thua quái mệt lắm bỏ tướng vào mà đép nhé mọi người ơi bỏ tướng mà đép như bình thường nha hợp lý này mọi người hiểu này bỏ tướng mà đép đi bỏ tướng mà đép đi ấy ơi ok ok cho cóc vào kìa cóc vào không ok đẹp ok này mọi người hiểu, hiểu hết luật này xong rồi hết rao đi bán hết tướng đi là được đây từ nhá mình có đép đúng không vậy ra chắc là đép được chứ chắc là đép được nhỉ cho này cầm đai đi nó chắc cốp anh em ạ U, u lôi long lôi long ok hai cung nè, à, hai cung thì hơi cười hơi cười hơi cười hơi cười bán bán bán bán bán bán bán bán uhm, lao sao rồi xài lôi long hen lao sao nhá đăng ký để ủng hộ làm làm gì được thanh toán bằng momo à? được mà trung lương ơi được á được á được thanh toán bằng momo nhá <laughs> cứ kêu người ủng hộ như léo đèo như lão đéo <laughs> dẻo cao thủ kêu luôn hết tôi à khó đâu thứ sáu xuống trường em chụp ảnh với em á chụp ảnh gì đấy khiếp chụp ảnh gì đấy à đấy được rồi à ok đó đoàn ơi đánh giải bỏ cả làm thêm làm gì có lương anh tú ơi à chịu ấy trêu bé kỳ ơi anh trêu ấy nhá chứ không phải là anh ấy đâu ý là có được thì tốt không có thì thôi bình bình cái gì đấy hỏng rồi ông nào bỏ tướng này vào đấy không sao không sao không sao lỗi lỗi một pha kỹ thuật à một pha kỹ thuật à một pha kỹ thuật à có một pha kỹ thuật nào đó đến từ gọi là người chơi gọi là không được buồn rồi anh em ạ hai không sao không sao không sao bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ bỏ một ra cho bạn ý bỏ một ra cho bạn ý đi bỏ một ra cho bạn ý đi bỏ một ra cho bạn ý đi bỏ một ra u uh, xoay bài tự động và hướng đến hồi kết à bây giờ xoay chắc chắn là không được gì rồi hướng đến hồi kết thì mình có thể gọi là rôn một con ao chín đẹp đẹp đẹp đẹp và đó là thì nói chung là lên chín thì mình sẽ xài được mấy cái này đúng không thì bây giờ trong những cái này thì lên chín được xài cái gì gọi là ngon nhất nhỉ anh em nhỉ <laughs> bang hội không không bang hội mình không cần pháp sư không ra xuống ngựa không pháp sư đi nhỉ mình là pháp sư xài đẹp nhất ờ cày thế 15 mana à bây giờ mình phải đép nữa cơ <laughs> mày đi ngày đấy nhờ Gặp này nào ít chết thôi Ok ok Gặp này này chắc là đép được một chết đấy Ok ok Mình phải cần đép đấy nhá Làm cái giáp lửa đi Làm cái cung nữa Mình đép được một chết thôi anh em ạ Tầm này đỡ đỡ, đỡ đau ấy nhá Một chết Cố lên Hai <laughs> Pháp sư à Mai em ra chỗ anh đánh giải Anh cho em xin kiểu ảnh với anh nhé à. Nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa nữa năm tiền có mỗi con pháp sư lôi long làm gì có pháp sư anh à năm tiền nào kích được ba pháp sư anh tú á không nhưng mà ý em tú là lên chín thì uh, lên chín thì kẹp năm tiền vào con Zoe Zoe pháp sư ở ờ, nhờ lên chín nó mỗi con Zoe pháp sư nhờ ở ờ, ha nhưng mà vừa rồi mình có những cái lõi gì ấy mọi người vừa rồi em tú có những cái lõi gì nhỉ mọi người nhỉ vừa rồi em tôi có những cái lõi gì ta có cái ấn kỵ sĩ khá là ngon nhở nhưng mà kỵ sĩ 5 tiền thì cũng chả có con nào có con bang hội thôi có con bang hội xài được đấy nhưng mà thôi lỡ xài ai biết đâu tí nó đi chợ làm được cái ấn hấp sư nữa anh em <laughs> bốn chết là đau vậy đau vậy ozin ozin lên 7 zone nè à, căng nhờ ông ozin này ác vậy ác vậy rao sau ra rồng rao sau ra rồng không đánh xôn được mọi người ạ cơ bản là chỉ đánh 5 tiền thôi nhá sắp lõi bạc à em tú lên chín anh em ơi ai à mất luôn chắc là mình lấy sojin nhỉ anh em nhỉ sojin không sojin là quyền năng quyền năng hoặc sojin sojin là mày chưa ngon lắm ấy mình nghĩ là lấy quyền năng trước đi làm cái quyền năng trước đi đẹp luôn làm cái quyền năng trước anh em ạ tự tay bắn vào chân mình rồi không sao anh em ơi mình à, tạo cút tầm mà thành ra là cho mọi người ăn giải cũng được mình ăn thì nó cũng hơi kỳ á nhở cho mọi người ăn giải đi cho nó vui kiểu ai cũng có giải đi em lỡ dôn quá tay cút luôn rồi à sao lại cút được đây rồi lì xin em tú đây rồi nhưng vẫn phải lì nhá tại vì lên chín thì mới có tiền nữa anh em ạ làm cái quyền năng tầm này thì có đam luôn phải có tanh luôn là đẹp làm cái diệt luôn thì hơi vội mình nghĩ là không cần đâu tất cả mình đang thua á lì lì lì lì lì lì lì nói chung là mình nghĩ là tầm 5.1 mình còn tầm 20 máu mình lên chín là đẹp nhở không 5.1 thì chết luôn rồi đấy 4.2 là mình lên 8 này 4.2 là mình lên 8 4.2 là mình lên 8 xong rồi sau đó mình sẽ lên 9 mà ở rao gọi là bao nhiêu đó thì mình chưa biết đấy nhưng mà vừa rồi có 35 máu thì ông nào có 35 máu sao vừa rồi chắc đúng bú rồi đấy đây này bú chưa đừng Vi đi cần xin một chết á ca tút ơi oh shit không được chết nào mà đau nhỉ đào đào đào đào đào từ nhá trận này chắc là mình phải roll 8 rồi đấy mình phải roll 8 đấy anh em ạ nhưng mà không có ấn nuôi long nào phế thế tí nữa mình roll 8 một tí mình kiếm hai sao mình lên 9 sau nhá là đẹp mình roll 8 một tí anh em ạ nhưng mà tầm này mỹ là hết rau đi rồi roll 4.2 rồi anh em ạ hoặc là 4.1 nhá ao xin pháp sư bú luôn rồi à, nhưng mà cơ bản là tí nữa mình không kèo được con pháp sư anh em ạ mình chỉ kèo được mỗi con dâu y thôi thành ra là khi nào mình có ấn pháp sư nữa thì mình gặp con à, ao xin pháp sư nhá còn không thì thôi coi như là chấp một cái ấn vậy cho nó công bằng vậy tại vì cơ bản là cái đấy mình cũng lấy từ uh, lấy từ rau rau rau quái anh em ạ sút đi đi xin ui sút nó có là áo choàng em ạ một chết đâu một chết đâu một chết đâu hai ui đây con Quiana cầm đồ yếu nhở ai da quả đấy mình nghĩ là đép được con này xong rồi chiến lợi phẩm mới đép mất con này là đẹp rồi nè nhưng mà không không đép được chết nào cày cả lobby 50 máu mình còn tí máu vậy cho tướng vào đép bạn nhá ừ, mình nghĩ là như vậy sẽ đép được thôi nhở rau sau lên cấp là siêu nhiều tiền luôn rồi nè xong rồi rau sau mình rôn nhá 4.2 ra 40 vàng hoặc khuyến mã kinh nghiệm là bú à em tưởng không dùng 10 vàng á không dùng 10 vàng á nhưng mà ý là con ao xin dùng được mà mọi người ao xin là con đôi long mà chết rồi chết rồi chết rồi thua quái à hỏng đấy hỏng đấy hỏng đấy hỏng đấy à không có chiến lợi phẩm mà nhỉ ok ừ, đồ ao xin khá là đẹp này <laughs> còn đồ còn lại đồ gì đấy lì không không mỹ không lì được đâu ui năm tiền này bạc ngon thế nhưng mà thôi mỹ phải roll một cái gì đó đấy đây rồi ly xin hai không ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp, anh em ok ok ok ly xin hai mình nghĩ là ổn rồi đấy ổn rồi đấy một cái huyết kiếm nó ly xin trước đi ủa cái gì vậy sao lại kéo năm tiền level 9 mới được kẹp mà à vô búp máu một cái xong rồi ok anh tú như thật à trong khi mình có con bạc ngon vật lờ ra mình không lấy anh em ạ à. lì một tơn đi anh à đây đây em tú lì ở đây em tú lì ở đây nhưng mà cơ bản là du lizin hai anh em ạ à. con lizin hai của mình có cái chiến lợi phẩm mới thành ra nó gánh được thôi nhá coi như là du cho mấy em nó chưa hiểu luật thế sao á nice ok đẹp anh em ơi đẹp anh em ơi đẹp vừa có tướng vừa có ấy luôn anh em ạ vừa có tướng vừa có chết luôn ê vậy thì mình có cách rồi anh em ơi vậy thì tí nữa mình sẽ kẹp con con này vào mình sẽ kẹp con này vào thì mình có cái lôi long với cả có pháp sư luôn <laughs> chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn như lê duẩn đẹp đẹp đẹp đẹp ok hợp lý nhở giao điện tầm này thì mạnh luôn thôi giao điện đi tí nữa con ao xin mình nghĩ là chả cần đồ lắm đâu đấy nói chung là mình không kẹp con rai này vào thì nó không có hệ khác nhá được chưa con rai này có ấn thấp có ấn lôi long này thì mình kẹp thôi còn lại là mình không được kẹp đâu nhá khi nào mà rai tự lên hai thì mình ok mình chấp nhận buộc còn nếu mà ví dụ anh em kẹp con rai khác vào thì ô không không được đâu <coughs> ui cái, cái gì đây cái gì đây <laughs> chó đỏ chưa nam bom chó đỏ chưa nhưng mà không sao nha bạn tí nữa mình lên chín được thì mình chơi với nam bom được may quá mình gặp thằng bom rồi nha mới <laughs> nam bom sở đòn thích chịu piu piu piu piu etiquette chi quen chi chiu kẹp một pháp sư ở lên chín anh em ơi lên chín mới kẹp một con dâu y nhá tầm này chưa được kẹp anh em ạ nói chung là xong rau thì mình cứ mua lại đi chẳng may rau sau đã tự ra roi hai thì sao ra roi hai được thì bú bầu bu sắc bú ui cái tôi lấy trứng à lấy trứng được tại vì cơ bản là lobby này đấm không đau lắm nếu mà không tự ra ra hai thì thôi bán đi nhá đẹp SC and candy when she chill cabin the kin the kill ừ. ừ, đẹp quá em ơi <laughs> rôn bảy đi Thế anh đi Ozin Ui Ozin cũng chó đỏ này Đẹp nhờ ô Ozin cũng đỏ đấy ô Ozin chó đỏ chưa từ từ nhá gặp Ozin có con rồng không có giống mình thua ấy nhở cái nhở ông Ozin này chơi game bị PVT rồi nhưng mà từ từ nhá con Lee của mình lần này chắc là lo được nhỉ anh em nhở ba con rồng của anh em ạ ba con ba người xuất hiện rồng rồi chết rồi ê con on này hút được không con on này hút được không ui không hút được à nhưng mà từ từ từ từ từ hai em tú cần win em tú cần win em tú giữ máu em tú có chết. <laughs> tầm mày nam bom vô địch anh em ạ tầm mày nam bom cầm hai đồng này chịu à có là ê tính ra cái lõ kim cương này đúng hợp với đánh cái kiểu cái, cái tầm như vậy luôn đấy tại vì khúc cuối ai đỏ hơn là người đấy ăn mà đúng không làm con on anh em bạn làm con on làm con on làm con on và thân nhiều chép đánh cho nó sướng bứt cái tai nghe đi anh tiếng em cần là giọng nói không phải mic gì <laughs> à? chị ơi sorry mọi người nhá vì cái mic nó hơi cùi ấy thành ra là sorry mọi người nhiều nhá để lần sau ông tú chuẩn bị một cái mic gọi là nghiêm túc hơn đàng hoàng hơn đi lần này cái mic nó hơi cùi anh em ạ sorry anh em nhá cho còn on là nữa xong rồi mình eco lên 9 lên 9 là nói chung là mình sẽ có được 40 tiền rồi đúng không thành ra là thoải mái anh em ạ đấy trong trường hợp này cái bắt con này lại nè đẹp được đến được chưa nhưng mà tầm này mình nghĩ là đấu sĩ ngon hơn đấy ui nhờ mình vừa nói đấu sĩ ngon hơn mình lại bán à, <sighs> gặp bài này mình win được u này là sắp quy ra năm ba wow lấy xúc sắc à nhưng mà mình nghĩ là nếu mà lấy xúc sắc thì nên gọi là để lên level tám nhở lên level tám xúc sắc thì đẹp hơn có một nhà con à, có xúc sắc à quên có một con nhà có cái lốc hơi kinh á gặp nhà ca tú chắc là win được nhà ca tú thì nhiều con lốc thì phải lần sau thứ n gì à, nữa nữa nữa nữa con win này cầm team băng khá là khó chịu nha nhờ mình nghĩ là mình win được mình nhiều chết rồi anh em ạ tầm này mình đấm đau luôn đấy chứ mình có chiến lợi phẩm ui máy đẩy vi gì cá tút hơi bị lì à, hơi bị lì à. không nam bom mà tự nhiên ra được hai con rồng thôi bây giờ cứ rôn rôn ở đây à nam bom chó đỏ à. có nào ngon hơn không ta chắc là không nhỉ yêu Giàu chưa VT trận này xin top 1 nhá mọi người ơi Tí nữa mình một rồng thôi là ok rồi VT ghi mấy địa chỉ kia để mua chai dầu ăn ăn dùng mà có đâu Mai em Tú đánh giải đấy thì anh em nào mà gần thì có thể ra giao lưu với mình nhá Hôm nay em cảm thấy anh Tú thật đẹp trai khoai to kỹ năng cao game sau anh có thể cho em xin một slot được không he he à, à. Cái gì đây Zone không ra lôi long nào luôn em Tú ơi à. Đèn anh ơi đèn đèn đèn đèn nói chung là chơi này hên xui mà thành ra là ai đỏ hơn thì người đấy ăn nhá không sao để em lấy trứng cho để em lấy trứng cho vi đi tự, tự thưởng trứng cho mình nhá ông thấy anh ấy đi rôn bảy đi ui có xẻng luôn à ơ à, xẻng biến lôi long đúng không nhờ mọi người nhờ không à hơi tù không biết lôi long thì biến ly xin sát thủ đi cũng được mình nghĩ là ly xin sát thủ chắc là hợp nhất rồi blue Ừ. Không không ngon lắm Bình thường Blue cuồng đao với cả Bati à ừ, Nhiều tiền này khá là ngon Một cái thông đạo à Thú tượng Diệt Thông đạo Nhiều nước mắt thế à ủ đồ này khá là ok đấy chứ mặc dù là cầm mấy đại bác nó hơi đần thôi nhỉ ú oh my god vdd sin Ê, còn on cầm đại bác không anh em cho nó chiến không on cầm đại bác gì nhở cho nó chiến đấy là sau mình lên cấp thôi là mình có 40 tiền mình roll rồi thoải mái tẹt ga anh em ạ được chưa anh tú top 1 mấy anh em có được bú trứng không á được chứ được chứ em tú vẫn hạ top xuống mà không thật ra là không được nhá nếu mà ai top 2 thì em tú trao trao trứng cho người top 2 thôi không vậy thì em tú sẽ trao trứng cho người top 2 với cả người top 3 ở bởi người top 2 hai trứng người top 3 gọi là một trứng nhá tại vì cơ bản là anh cũng đánh hên xui mà anh cũng có trái hạt đâu thôi lên luôn đi 40 tiền cái Say Say Tuyệt vời Chết rồi cho con năm tiền vào trước đã anh em ạ cơ bản lên chín được xài năm tiền đã nè hmm. chết rồi gặp năm bom rồi soji là mình chắc là chưa xài đâu hoặc là cho roi tạm đi đang gọi là mải mải tí anh em ạ lên chín thì nói chung là mình roll được mấy con năm tiền xài cũng ok nhưng mà mình chưa roll anh em ạ gặp này năm bom chắc là thua bùm nhưng mà thôi nè bom tầm mày mạnh quá thì mình chịu nhá con nữa con nữa ừ hay Bây giờ mình có Soraka mình không sợ đâu nhá Mình có Soraka mình không sợ nhá Ông năm Bom ừ, nói chung là mình nghĩ là năm Bom sẽ có trứng rồi đấy Còn không biết là trứng mấy thôi Nhưng mà không sao Còn vị Úi giời ơi Vì đi bú Asichu any candy when she shrill Ping the ping the ping năm tiền đấy anh em ơi Kiếm mấy con năm tiền nữa nhá Ủa nó lên chín có đồn là gì không vậy má đây ra xua này Shojin Shojin bàn tay với cả huyết kiếm mà khá là ngon nhỉ anh em nhỉ Tí nữa nó đi xin khác vào là ok Bùm Còn không thì lấy dao điện À đâu Con này cầm pháp sư nhỉ Pháp sư với cả huyết kiếm mình nghĩ là ổn Còn không thì cho nó cầm bàn tay cũng được Một nhà chết rồi này <coughs> đang sửa một slot lôi long đúng không thành ra là tí nữa bỏ sriu kẹt được món năm tiền vào nữa còn nếu muốn tám lôi long thì ui tám lôi long được à từ từ nhá vậy là tám lôi long à? căng nhờ nhờ tầm này mình phải để hồi hồi hồi máu một tí đã anh em ạ hồi máu một tí đã cả hồi đã vài này là đẹp nhất thôi từ từ đã như vậy đi tám lôi long thì nói chung là cũng được nhưng mà từ từ anh em ạ đi xin hai à. chỉ là kẹp 5 tiền thôi Ê mấy ông này có hiểu luật không vậy Sao lại kẹp con dâu y Dâu y level 9 cơ Thôi không sao không sao mọi người không không ấy thì ấy nhá <clears throat> video nhận quá trình không VT ơi à VT có nhưng mà VT ờ, nhận quá trình cho người ủng hộ thôi á Johnny à ok Trang ơi nhưng mà mai Trang có đi gọi là đánh giải không ấy Trang mai Trang có đi gọi là đánh giải với em Luna không đấy thì anh em gặp nhau tí nhờ Trang nhờ mình nhặt gì anh em nhờ quên mất rồi nhặt đồ gì không on hai nhờ on hai ngon này lốc hoặc là zeke mình là lấy zeke đi zeke à, hay là quỷ thư đồ cho con kia thì chắc là đủ rồi chắc là lấy zeke đi nam bom lấy quỷ thư à uhm, rồng hai rồi à căng nhở nam bom căng nhở nam bom đã căng à nam bom đã căng à anh thử con Ezreal này mía kẹp con bạc nữa thì đẹp hơn nhưng cơ bản là chưa con bạc đâu á Ê, đôn chín cảm giác tỷ lệ tướng anh em nhìn này phế nhở kiểu nó không có tín lắm á mình thấy bình thường Soraka 2 đây rồi ok mình nghĩ là như vậy thôi là ok rồi đấy ổn áp rồi đấy đẹp chiến binh đồng mà chiến binh đồng thì kẹp được con gì nữa không mình nghĩ kẹp form như vậy thôi không cần tám mấy kia đâu nhá ok một húc Ozin đi Tưởng Ozin bú cơ Ozin vẫn lì à Không rôn à Không rôn thì Ozin đi Không VD ơi à Ok Trang ơi dâu y bú ở đây đây đây em tú bú ở đây kẹp pháp sư lát có đấu sĩ à không mọi người ơi chỉ được kẹp 5 tiền thôi nếu mà kẹp ở ờ, ờ nhở thật ra là kẹp lát thì có đấu sĩ đúng không nhờ mình nghĩ là con ờ, roi này thêm một chút gọi là bang hội cũng được ừ. công nhận ờ, hợp lý hợp lý hợp lý lỗi mình nhá gì đấy binh gì đấy ui ông ca tút này hack à ông ca tút này hack à kinh vậy ông ca tút em tú phải dồn ra số 2 đã anh em ạ ra số 2 mà dãy đã không phải dãy mà là đỡ được một tí á thật không ra số 2 thì hơi khó ui soraka ba à nhưng mà soraka ba cũng không lên được anh em ạ khó lắm kiểu mình không có nico không có gì hết á bây giờ mình phải ra số 2 trước đã làm gì thì làm nhá áo chín mình có chiến lợi phẩm mới chắc là win được anh em ơi Chii. Ok Biết ông trùng rồng chưa Đẹp Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp, đẹp. Hợp lý VD hồi cái VD hồi máu cái VD hồi máu cái cả hồi cái cả hồi cái uhm, tượng ngon nhá Em quên cái vụ được được uh, Em quên cái vụ lên 9 được kẹp 5 vàng xong em roll 7 thế là cút luôn à Thế thì đi Bữa nào quá trình em lên cao thủ cả anh à Ok Hiếu ơi hôm nào anh, anh tú ờ, quá trình cho nhá Ozin gà chắc là Ozin đánh hơi lỗ một tí anh em ạ trưởng Ozin thế nào mình nghĩ là năm bom chắc chắn là bú cái này ông này chắc chắn bú này cơ bản ông này nhiều máu quá Ca tút cũng hai con rồng à mình một con rồng ấy hai con rồng là ba con nam bom ba con là sáu con ông kia một con nữa là bảy con tức là còn ba con nữa anh em ạ thành ra là ai sẽ là người may mắn đây anh là kẻ may mắn sẽ là người duy nhất chuyên thang trên đường tới tìm em này anh là kẻ may mắn này phán bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên em ui con này là được rồi anh em ơi chúng ta là mình kẹp con nami vào để có bí ẩn đúng không uhm, khá là ngon đấy nami đi nami đi nami giờ mình nghĩ là kẹp con nami theo con roi đẹp nhất rồi đấy còn uh, à, ly xin cầm thú tượng đi anh em ạ nghĩa là ly xin cầm thú tượng đẹp hơn ly xin cầm thú tượng thì đẹp hơn có nhận quá trình lên thách đấu không á mic lèo với anh ơi ừ, sorry mọi người nhá cái mic hơi củi nhá. quá trình lên thách đấu thì hơi khó nhà ông này mình nghĩ là đánh bằng máu là chính anh em ạ với cả đánh bằng uh, kiểu ấy thôi ly xin thôi chứ còn rồng kia chưa được ra siêu kìa <coughs> mình có ra xua kinh quá hồi máu cái hồi máu cái vt hồi máu cái nam bom đấm ai đấy nam bom đấm ông kia chết rồi à? nam bom đấm ông này gần chết luôn à <laughs> Cả tút đi thấy chưa nam bom mà nam bom bú hết anh em ạ nam bom chơi bình lắm thì nữa còn uh, à, silat kẹp vào cả mấy ấn lôi long khá là ngon <coughs> vẫn đang hai rồng u nam bom kẹp thêm một rồng nữa là bốn con bốn con với cả nhà này một con năm con năm con với nhà này hai con năm con mấy nhà kia hai con là bảy con với cả mình hai con nữa là chín con rồi anh em ạ còn đúng một con cuối cùng nhá thành ra ai sẽ là người gọi là may mắn đây nói chung là mình xếp néo con bạc ra anh em ạ thành ra là để con đồng ở một bên đấy nhá he he he dòng hai dòng hai cũng mạnh dòng hai cũng mạnh cũng mạnh đấy dòng hai cũng mạnh đấy biết dùng một khẩu biết vt tại sao gọi là top năm thách đấu chửa à top bốn thách đấu chửa hợp lý hai con ham bú hết à Tí anh kiếm pháp sư khác cho Zoe lôi long đi à Không phải mọi người ơi Cơ bản là lên chín không được kẹp con à, con nào khác ngoài 5 tiền đấy anh em hiểu không Tức là lên chín anh em chỉ được kẹp 5 tiền thôi Còn lại 3 tiền với cả 4 tiền anh em không được kẹp Thành ra là con à, con roi của mình phải gắn ấn lôi long thì mới được kẹp vào Nó mới tính với, với, tính đúng luật nhá còn ví dụ là bây giờ mình kẹp một con khác ba bốn tiền vào thì cái lôi long này kẹp cho con khác thì cái con ba bốn tiền này nó không tính đấy phải chừng nào anh em mới ấn cơ thì nãy mình giải thích rồi thành ra là anh em là phải hiểu cơ thì mới, mới mới hiểu được tại sao mình lại để con roi cầm cái này một là bây giờ mình kiếm con nami khác thay con này hai là kiếm một silat thôi đấy thì anh em có thể chọn một trong hai thì mình nghĩ là con uh, con gì nhở mình nghĩ là con con gì ta mình nghĩ là con uh, nami nó có bí ẩn thì nó hợp lý hơn nhưng mà nãy giờ mình chưa roll mình đợi một nhà rồng chết nữa thì mình roll thì nó đẹp hơn chiu <clears throat> ông hoàng lưu ông hoàng lưu cái tút đi một máu à đỏ chưa ai sẽ là người được một trứng đây lồi lòng dầu y một cái ấn pháp sư nữa à vậy thì mình có thể bỏ roi được này hoặc là mình lấy bí ẩn cũng được ờ mình lấy bí ẩn đi nếu mà lấy bí ẩn thì chơi hơi chắc nhưng mà thôi phải lấy bí ẩn á <laughs> cho nam bom hai trứng rồi không cho năm bom hai trứng được năm bom năm bom hư lắm <clears throat> nam bom hư lắm không cho năm bom ấy được cho con này à, con nào châu châu đi con này đi ơ à, con này không có bí ẩn à có mà đúng không ủa sao nó không tính bí ẩn anh em lừa à đây rồi ok kiếm một năm con nami nữa là đủ nhá nami nữa là đủ bài anh em ạ đây rồi đấy như vậy là đẹp nhất này thì cho con này cầm cái này con dâu y cầm cái này nữa là xong đấy bài mình như vậy thôi đồng hai hay là con dâu y ba nhỉ anh em nhỉ Zoe ba không biết là được không nhưng mà cứ ôm lại nhá tại vì tầm này cũng chả zone gì á chết rồi đến Quyên CC rồi u uh, nhưng mà từ từ nhá nhà này cơ bản là con đồng không có sojin á thằng ra mình lợi thế hơn một tí anh em ạ nhà bị đóng băng rồi ui tính là cái lôi long con đồng của mình gần chết nữa cơ <clears throat> chiu nhà catut win nào đang tính đợi nhà catut chết đi để rôn rôn rồng hai á nhưng mà nhà catut đã win mất không biết là nhà catut lên rồng hai chưa lên rồng hai rồi bảo sao vậy thì là ba với cả ba ba với cả ba là sáu với cả một con là bảy bảy với cả cái này tám với cả mình hai con hết rồi anh em ạ hết hết con đồng rồi nhá thành ra là bây giờ mình chỉ có đợi chết rồi mình rôn thôi chứ còn bây giờ thì hết đồng rồi nên chắc là mình đợi chết rồi mình rôn nhá mình đợi người ta chết rồi rôn nha mẹ nhà vd lát dậy à <laughs> anh đủ đánh đấy em giữ khách rồi anh đủ đánh vui vui mà mẹ nhà mình lát à mọi người sorry nhá lát à không biết cải cải tiến như thế nào nữa anh em ạ giờ cũng không có tiền gọi là sửa mạng sửa tai nghe các thứ cơ hơi phế anh em ạ thành ra là sorry anh em nhiều nhá con bike này chưa dập chết được mục tiêu này ui nhưng mà sao mình đã gọi là cho ít mục tiêu gọi là đứng cạnh con đồng nhất rồi mà vẫn bị ấy nhỉ anh em nhở vẫn bị gọi là gì nhở vẫn bị gọi là ăn chiêu con bạc từ nha mình còn ra xua mình còn ra xua mình còn ra xua sao làm sao làm sao một chém hai chém ok nhà ca tút top ba tức là bây giờ còn một con rồng cuối cùng nhả ra cho mình này Hay, giáp máu à giáp máu được luôn giáp máu tí chắc là mình cho con dâu y nhá cho nó sống cuối đi là đẹp còn đúng một con rồng cuối thì phải con này nhà này 4 với cả nhà này ba. 3 với 4 với cả hai là 9 con anh em ạ còn đúng một con rồng cuối nhá thành ra là mình lên được rồng hai chắc là mình top 1 rồi anh em ơi <clears throat> lên được rồng hai chắc là top 1 ok nico không à không nico rồi không làm con dâu y ba vậy <clears throat> yeah sure ui lên được con rồng này luôn á kinh vậy ui điên à bạc này Yes, sure. Soraka. Joey. Lee Joey. Cho con này đi. Soraka chắc là thôi bỏ từ nhá. Mấy ông này có ôm con gì không đấy? Con bạc 3 này, con bạc 2 này. <clears throat> bạn nói chung là mình nghĩ không cần hai sao cũng được đâu mình đang muốn tích tiền hơn á mình rô một trong hai con này ba sao cũng khá là ngon hay là bây giờ mình nếu mà gọi là ra được 8 con thì mình bán hết đi mình rô ba sao nhá một con năm vàng ba sao cho anh em gọi là mát nhãn tại vì trứng thì nói chung là mình ờ, cũng không quan trọng lắm á nhưng phải ra 8 con cơ thì mình sẽ bán đi một con được chưa nhưng mà có nhà nào ôm Jasu ờ, hay là DC không nhà này không ôm Jasu, à, nhà này ba con Jasu với cả ba con Joey à thành ra là bây giờ phải đấm chết nhà cá tút cơ thì mới roll được cơ à khó nhờ ao xin hai đã này ok để đi để đi để để một nhà chết đi mình sợ mình đấm chết cả hai nhà luôn đấy chứ thật mình sợ mình đấm chết cả hai nhà quá mình sợ mình đấm chết cả hai nhà thì hơi hơi hơi hơi hơi gì gì á hy vọng là một nhà còn sống đi nhà nào cũng được nhà nào còn sống đi nam bom mấy em còn sống được không anh cần rôn ba sao quá hy vọng nhà ca tút thắng được rau này đi ca tút ơi anh tin em ca tút ca tút phế đấy ca tút ơi ai da thấy chưa người tạo ra cút tầm và cũng là người gọi là hốt cút tầm luôn ai da bú chưa Vậy thì uh, ai top 2 nhỉ? Nam Bon top 2 đúng không? Nam Bon top 2 sẽ được hai trứng. Với cả bạn uh, à, Catut là được một trứng đúng không? Thì nói chung là ai được uh, mấy trứng thì nói chung là nhớ dùng VT nhá. Thì uh, thôi, coi như là trận đầu thì uh, nhân nhượng cho Nam Nam Đại Đế một quả trứng đi. Thì nói chung là Nam Bom hai trứng này, Catut một trứng với cả Nam Đại Đế một trứng nha. Thì đấy, ba người gọi là được uh, ba người được trứng thì có gì tí nữa in inbox cho anh tú nhá xong rồi anh tú gọi là gửi trứng sau thì bây giờ chắc là đến trận 2 đi được chưa trận 2 trận 2 anh tú đánh không giữ cách cả à? anh tú đánh vui vui mà nhưng mà anh tú vẫn tặng hứng đủ mà đúng không thành ra là bốn quả đấy bốn quả nhá nam bom hai với cả hai người kia mỗi người một này thì bây giờ sẽ là đến à, loạt trận thứ hai đi thì mọi người cho em tú xin cái in game nào đây những người nào gọi là có gọi là người ủng hộ của em tú ấy, thì em tú gọi là gọi là sẽ là mời mọi người trước ok ok cho khang chơi đi khang là một người em của mình anh em ạ vô vô khang ơi rồi ép hề đi à, ok nhá thì mấy người mấy người ấy đâu rồi mấy người em tú hay hay hay mấy người ủng hộ của em tú đâu hết rồi ừ, tắt tắt cái mic tắt cái mic tắt cái mic cái ờ, ờ em đoàn nữa nhờ em đoàn nữa nhờ hợp lý hợp lý em đoàn ơi chắc là mình đánh thêm một hai trận nữa rồi té là đẹp em đoàn đúng không tân 6 nha anh ơi à ok ok em ơi tân 6 à nhưng mà chắc là trận này mình xoay cái khác nhá không đánh lôi long nữa anh em ạ không đánh lôi long nữa bình kỳ à bình kỳ tên là gì đấy bình kỳ bình kỳ gửi gửi in game anh tú với từ em tú mời em đoàn đấy em đoàn cũng hay ủng hộ em tú lắm em đoàn à em đoàn in game là gì đấy uhm. Nguyễn Hiếu là Nguyễn Hiếu game trước mình cũng hứa rồi đúng không ok đừng quên tên ai ui Nguyễn Hiếu ơi em tên là gì đấy sao anh mời không được vậy em có thể nào gọi là ghi tên lại được không em có thể ghi tên lại được không gf sau một là, là ai đây là ông Binky đúng không ừ, cho Binky chơi cũng được cho nó cân cân tí đi không nhiều khi lại bảo mình bắt nạt anh em ạ bảo mình bắt nạt thì cũng không hay lắm vô vô vô mời em đàn mà trước này đâu rồi nhưng mà từ từ đã mình mời bạn Nguyễn Hiếu ấy nhá tại vì cơ bản là Nguyễn Hiếu gửi tên sai rồi thành ra là mình mời Nguyễn Hiếu đã tại vì Nguyễn Hiếu thì trận trước cũng xin mình rồi ấy với cả mình bảo thế này kia rồi nên là giờ mình phải mời bạn đấy trước đã xong rồi mình sẽ để slot lại cho anh em nào sau một slot gọi là may mắn đi một slot may mắn đi một slot may mắn à em đánh với ờ công hậu đi công hậu đi công hậu đi thôi mình lỡ rồi mình uh, cho những anh em nào gọi là người ủng hộ trước nhá công hậu đi công hậu uh, cho em tú xin in game đi xong rồi uh, trận sau chắc là mình làm một trận nữa cho mọi người gọi là hên xui ở kênh chat đánh nhá xong rồi mình ngủ là đẹp xong rồi tuần sau mình làm tiếp hứa được chưa ơi không thì bây giờ mình sẽ làm một cách như này thì nói chung là đánh thêm một trận này nữa đi xong rồi giao sau à trận sau mình sẽ gọi là bích ra tầm uh, à, 10 người đi xong rồi mình sẽ quay may mắn dính à, được uh, à, 10 người thì nói chung là quay được tầm ba người đi nhỉ ờ à, 10 người quay được ba người mỗi người một quả trứng là đẹp hợp lý chưa coi như là anh em không đánh vẫn được trứng không được buồn không vậy thôi hậu đánh rồi hậu đánh rồi vậy thì em túi nhường xử đó cho người khác nhá em hậu mới đánh xong vậy thôi mọi người in comment cái in game đi em tú mời đại một người này tại vì bây giờ cũng chả thấy ai gọi là ấy nữa rồi không thấy ai người ủng hộ cả thành ra là một người comment à, in game gọi là một người nào đó bất kỳ đi <clears throat> tại vì à, ấy không được buồn tận trước mới đánh rồi mà đúng không nên là thôi không được buồn tận trước mới đánh rồi nên là bây giờ em tú ủng hộ à bên em tú mời người khác đã nghe à mình mời đại một bạn nhá cắt cắt chìm sâu à ông danh nghĩa này cũng, cũng hay ủng hộ âm tú này ok mời ông danh nghĩa này cũng được mời ông danh nghĩa này đi ông danh nghĩa này thấy cũng hay hay comment comment em tú nè được thì anh em nào chưa được chơi thì game sau thì mình mời mình chơi nha với cả game sau mình sẽ gọi là quay random ấy trứng đi một ngày một ngày Hà Nội buồn phượng hồng khi còn vương hàng ừ. nhanh nào nhanh nào âm đoàn ơi âm đoàn ơi nhanh nào âm đoàn ơi hay là gọi là trong trong lúc gọi là đợi âm đoàn một phút đó thì bây giờ anh em gọi là comment in game đi em tú gọi là quay trứng trước luôn này trao thưởng trứng trứng trước này vòng xe may mắn bây giờ mọi người comment in game đi coi như là ví dụ mà mọi người không được chơi ít nhiều gì thì mọi người cũng được một cái gì đó gọi là nó nó nó nó nó nó nó không ấy nhá nó không gì nhở nó không bị uh, không bị hối tiếc đi ờ thì mọi người bây giờ comment in game đi để em tú gọi là coi như là quay trứng gọi là cho ba người ngẫu nhiên may mắn nhá mọi người comment in game đi thì em tú bây giờ ấy nè em tú ấy trứng cho mọi người nè tặng trứng random cho mọi người nè đây nói chung là em tú uh, tầm 15 người nhá 15 người đi thì à, một người này mình sẽ kéo từ người này xuống vàng phát boy à vàng bắc phoi à hai người này Nguyễn Hùng Phong ba người may mắn sẽ được trứng nha mỗi người một quả nha thì ai mà được thì à, có thể là chụp hình lại rồi gửi cho mình nhé thôi mai mình tặng cho cơ bản là bây giờ đêm mình cũng lười kết bạn mới cả tặng quá mai mình tặng cho hứa tại vì giờ b mình cũng chả để làm gì á ấy nó cứ chạy liên tục á thành ra nó hơi ấy nhở minh gì gì này nói chung là mình ờ, ấy hen su nhá một hai ba bốn năm người này ts gì gì đó này sáu người này cao minh gì đó mình vừa thấy có mần xong thì nó trôi mất rồi có thể có mần lại được không alpha xong chết à diễn viên em tú đây à được được được được được được, được, được. alpha xong chết à hay hay hay á đâu rồi ta được ông alpha xong chết này là cũng là diễn viên của ông tú đấy à, anh bằng anh bằng là cho anh bằng vào đi hay anh bằng hay anh bằng gf và cái tên gf mà thấy hay này được đang đêm gf mà chuyến đấy một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín là sáu ngày nữa anh em ạ à. captain đấu trường chân lý à mỹ hầu vương à mỹ hầu vương nghe tên giống ấy vậy thu trang à à thu trang là chuyên trần đúng không được cao minh dân này được được được được được được, được. Ui, từ từ nhá đợi em tú xíu đợi em tú xíu sao có mỗi lần đến cái tên ông cao minh gì gì này từ đấy này nó bị ấy quá nó bị nhanh quá anh em ơi đây đây đây đây facebook nguyễn minh này đạt gì gì này ok cho mọi người vào hết đi ai được thì được đấy coi như là ba người nhá ba người nó ok là được ơ kìa gì gì đó này ok ok một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu rồi à vậy thì bốn người đó đi thua tại nút D này thua tại quy hụt này ba người nữa này khâm đại đế này rồi hai người nữa đi hai người nữa đi em quang dũng một bảy gì gì à quang dũng gì này đúng không một người cuối cùng này được chưa vì thì mít trẻ đâu rồi một người nữa một người nữa anh em ơi một người nữa phước sâm mà có chưa vậy phước sâm có chưa vậy gợp so à không có phước sâm ở đâu rồi mình vừa thấy mà nhờ đây cho bạn phước sâm này nữa đi cơ bản là bạn nhìn cũng ờ, cái cái à rồi ok ok ok lần à, lần này sẽ là như vậy thôi xong rồi tuần sau mình sẽ mở tiếp cơ bản là hôm qua mới vô địch nhé thành ra phóng khoáng anh em một tí nhá ok ba người may mắn thôi nha ba người thôi nha đờ vào việc của này cho đến nhanh này xong rồi làm một trận cút tầm nữa thì chạy này một hai ba xoay ai sẽ là người may mắn để em tú tận chính đây thì một đứa gì được được quay vào thì có thể gọi là chụp hình lại để gửi cho mình nhá mất công mai mình ấy, ấy. em quang dũng 1707 rồi xóa luôn đúng không một người này ơ từ từ nhá xóa như thế nào đấy em quang dũng từ từ nhá mình xả cái này hung thành lắm thành ra là thôi xóa tay cho nó chắc anh em ạ ok người thứ hai xoay nói chung là ai được thì nhớ chụp hình lại nha không ai là mình quên á mọi người chụp hình lại mai cho mình á who am ai à mấy cái ông này mấy ông nào đấy em tú không biết luôn á thì không biết là mấy ông này đã like cho em tú chưa thì chưa thì cho em tú xin một like để em tú đổi quả trứng đây một người may mắn cuối cùng này Ai, không có đào đào được nhá anh em là mình thường mình nhớ là có đào đào đào đào mà nhờ sáu trộn à ơ chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi hỏng rồi hỏng rồi đâu rồi đâu rồi đây đây đây đây đây, đây. ok ok thôi, quay đi quay đi quay đi quay nốt đi và đó này Ê, tính ra là ba ông này mình không biết là ai đâu đấy thôi nhá coi như là ba người gọi là may mắn được rồi này thì ai mà được thì à, mai mai mai mai gửi tấm tú nha thì cảm ơn mọi người đã gọi lại comment in game nhá được chưa bây giờ sẽ là thượng long kim long uhm, đồ long ám long lôi long rồi đúng không cuồng long rồi cái gì nữa là mọi người nhà thượng long kim long đồ long ám long cuồng long còn gì nữa anh em ơi mình quên mất rồi còn gì nữa anh em có thể có mình giúp mình với được không mình quên mất rồi anh em ơi còn gì nữa nhở còn gì nữa ta còn gì long nhở anh em nhở mình nhớ là nãy có 7 cái à quên 8 cái cơ mà bây giờ mới được có 6 cái à bỏ đồ long dùm á đồ long sao lại bỏ dùm đồ long sao lại bỏ vậy mọi người ngọc long ở ờ, à, ngọc long nguyễn long nhở ừ hợp lý hợp lý nhưng mà sao lại bỏ kia vậy từ từ sao lại bỏ cái đồ long mọi người từ từ cho em tú hỏi sao lại bỏ cái đồ long vậy không cái đồ long bình thường mà ra olaf hay là dna gì hay là con uh, lilia gì chơi vẫn được mà đúng không chiến binh đồng là ấy á chiến binh đồng là cụ long ấy á đồ long có bốn con sao chơi chơi đi mọi người ơi với nó hên xui mà giờ chơi hên xui vui là chính mà thôi nhá vào này vào này vào này Chiu. ra được cái kim long đi kim long đi kim long cho nó chiến hơn thật kim long cho nó hên xui vui vui vẻ hơn đừng ám long ám long à một bài nhện cơ bản là thôi nhá vô nhá vô nhá vô nhá ám long này ám long này thì luật vẫn là như vừa rồi thôi nhá thì ở đây nếu mà anh em nào gọi là chưa chưa gọi là hiểu luật thì mình sẽ gọi là phổ biến qua nhẹ thì anh em chỉ được gọi là bắt những ở từ từ nhá một ông nào áp cao vậy ông nào đấy torenji này à, mời lại đã thì nói chung là luật nó chỉ gọi là đơn giản thôi thì uh, anh em chỉ được bắt những cái con tướng ám long để gọi là combat giữa nhà với nhà còn khi mà đép quái thì anh em bắt tướng gì cũng được và level 8 anh em chỉ được gọi là xài tướng 4 tiền hoặc là tướng bất kỳ gì đó ý là level 8 thì chưa được xài 5 tiền đi nó thấy cho dễ hiểu level 8 chưa được xài 5 tiền còn nếu mà xài 4 tiền với hoặc là xài một tướng bất kỳ gì đó thì phải bắt buộc kèm theo một cái ấn ám long trên người con tướng đấy còn lên level 9 thì anh em được xài uh, tướng 5 tiền còn những con rồng 10 tiền thì không được xài nhá còn rồng 8 tiền thì chỉ được xài con tướng uh, si phèn thôi tại vì con si vẹt có kích ám long đấy cho nó dễ hiểu mọi người mất công tí nó lại quên luật thì ấy lắm nhá nói chung là trận trước thì mình ờ, mình ờ, gọi chung là còn đang còn dễ thành ra là du di được cho mấy anh em ấy còn nếu mà trận này anh em nào mà gọi là phạm luật đấy phạm luật ờ, coi như là mình coi như là tước quyền gọi là tặng chứng luôn nha thì nói chung là được top mấy thì được ví dụ mà trận này nếu mà anh em là phạm luật đấy thì top một anh em chỉ được gọi là còn hai trứng thôi còn top hai anh em chỉ còn được một trứng đấy thì vậy cho nó công bằng anh em ạ chứ bây giờ kiểu ông nào cũng kiểu quên quên quên xong rồi cho tướng vào win một round thì người kia ông khó chịu á thành ra là đợt này à, mình sẽ làm gắt hơn một tí nhá nếu anh em nào mà bị phạm luật một lần á thì à, sẽ bị trừ một trứng đấy còn nếu ví dụ mà anh em đấy ao top đi anh em đấy phải tặng lại cho mình một quả trứng được chưa chơi thế nó mới hay chứ bây giờ mà anh anh em nào cũng quên á thì mình thấy nó nó hơi mất công bằng á thành ra là có phạt một tí cho nó vui nhá cho anh em mà đỡ đỡ gọi là quên à tên người ta tê, tớ tên Jin mà đọc cái gì à ra lõi hóa hùng hóa hình ngon này nói chung là ra lõi gì cũng không được chơi vui vui mà đám bom cần gì phải chơi hẹt đâu ra lõi gì tính sau anh tú nghĩ là ra tướng được là bú hết cần gì phải ra lõi cứ ra tướng là bú <clears throat> vì đi chơi tài xỉu có à? đâu em tú chơi tài xỉu đâu em tú chơi vui vẻ một tí tài xỉu đâu cho anh à, hai trái trứng của tú đi à được anh bằng ơi riêng anh bằng thì muốn gì cũng được anh bằng ạ chắc là nốt game mình uh, xin phép mọi người gọi là nghỉ ngơi xong rồi uh, mình uh, mai mình livestream gọi là chơi hết rank nhá xong rồi có gì tuần sau uh, gọi là cuối tuần thì rảnh rỗi em tú tạo cút tầm cho mọi người chơi tiếp tại vì còn nhiều rb lắm mình nghĩ là sau hôm nay chắc là mình tặng thì uh, hết tầm mấy trăm thôi hết tầm mấy trăm đến một k thôi vô rồi vô rồi vô này đánh elite hoặc là đánh si phèn nè mình nghĩ là kỹ thuật cầu thủ trước đi nghe bạn làm cái dép đi một là sorry hai là lửa cho dễ chơi đấy ám long là con silas là con ba tiền gọi là sớm ui tính ra là ám long khó chơi nhỉ anh em nhở silas à thread đấy nhở silas với thread là hai con ba tiền sớm hai con gọi là dễ ra sớm là hai tiền với cả ba tiền còn lại là con uh, si phèn gọi là tám tiền cơ ờ hơi khó một tí hoặc là bị kè á mấy con này hơi mắc thành ra là mình nghĩ là cũng được tờ red full năm tay anh tú làm tí là được ấy chứ hello thiện nguyễn nhá chỉ thích cháy trứng của tú mà không bắt tướng đép thì cứ bắt bình thường nhá mọi người ơi bắt con gì đép nhanh nhanh tí cũng được anh em ạ ra một ấn ám long là bú con nào có ám long chưa khó chưa cái ám long này mới là khó nè cơ bản là toàn mấy con tướng kiểu hai tiền trở lên á nãy thì còn con Wizana với con Ezreal một tiền á nó còn dễ ok em tú nhện em tú nhện hello anh pg nha mới coi like anh lần đầu nghe mọi người nói anh chơi điếp thì rất giỏi phải không <laughs> khó rồi anh tú chơi đần á anh tú chơi gà á anh tú chơi gà mà hên á khá là đẹp anh em ạ khá là đẹp nhưng là không cần thiết để món này lại đâu làm một túi làm một tí túi nhẹ nhẹ anh em ạ túi nhẹ nhẹ em túi nhẹ nhẹ đánh như vậy thì mất khách quá nhờ sao ai mà lắm ui giới còn nhiều còn nhiều tiền như vậy thì lóc bi niệm anh em ạ vậy thì ai mà nắm chơi với mình đây sao ai chơi với vì gì đây Ui, khổng lồ hóa chiến binh rồng lấy lấy trang bị tính ra là ngon luôn đấy chứ khổng lồ hóa thì nói chung là ở trên thì cũng chả liên quan gì cả mình nghĩ là đánh lên chín thì đánh như vậy nó hơi ao trình nhỉ anh em nhỉ lấy khổng lồ hóa à một đống người lấy khổng lồ hóa lấy trang bị nó hơi hên xui tại vì bây giờ nếu trang bị gọi là con elix xài được luôn thì ngon thôi mình nghĩ là đánh vui vui nhá đánh chay hạt thì nó hơi gì gì quá ui elite cả một đồ luôn à được nhờ có nào có nào có tướng chưa ngon ngon ngon lên cấp đi anh em ơi tỷ lệ ra được mấy con kia đẹp hơn trận bạn bằng đi à hết một bài cho anh em dễ ngủ đi tú ơi à không anh bằng ơi anh bằng cứ lừa em thôi em hết một bài đời đi đấy mức dẻo của em tú ơi à mic mình hôm nay nó bị gì ấy, anh em ạ thành ra là tho đi anh em nhé lần sau mic nó hơi cùi á <laughs> ông này đánh pho vân đê bây giờ ra elite chẳng lẽ em tú lại không bỏ tướng vào đúng không <laughs> đấm một chết yêu chưa đấm nhẹ chưa nhẹ tội chưa <laughs> Ê, mình có một cái trích này khá là hay nhá uh. Nhưng mà lên level 5 thì chỉ roll được một ít thôi Thành ra là bây giờ mình đang muốn roll đấy Để kiểu tỷ lệ nó ra được mấy con kia khá là ngon Thảo red rồi rụng thì cũng được Bùm Không ra con nào anh em ạ tôi được 5 phép à đây rồi ok đã được một con này khá là ngon rồi đấy <laughs> em tú xài trích em tú xài trích anh em ạ đấy rồi thì cứ bỏ thượng long vào đấm hai chết được chưa <coughs> ừ. em tú là gf người gác trứng à người <laughs> ép người gác trứng cái gì đấy thôi lên cấp rồi anh em ra này kiểu gì là win đúng không ra này kiểu gì là win bấm úp cấp cái cho tự tin em tú win trade có một hai nhà có tướng ui nhà này ba con luôn à cặp này mình thua ấy chứ không được không được không được không được cặp này làm tú cút đừng gặp đừng gặp đừng gặp cặp này thì win cặp này thì win đừng gặp nhà kia ừ hay Nice Anh đú solo khung mà Một kéo Nhà kia ba con luôn xuống nhở Nhưng mà đường ám long này chơi khó hơn lôi long Nhưng mà vui anh em ạ Vui vui vui vui Dồn cái gì đấy à Dồn đi anh em Dồn có cái thượng long ấy Mình bù tiền lại được mà Mình dồn được 5 phát cơ Thành ra là tỷ lệ ra được một con nào thì hai con đấy anh em ạ Elite kìa Bú chưa Elite thread kìa à mấy ông này không lấy tướng lấy đồ à sao lại lấy đồ lại khang không lấy tướng này em ơ sao khang lại bỏ tướng này vào vậy bỏ tướng này ra đi em ơi lỗi nha lỗi nha tim băng hoặc sorry mình nghĩ là tim băng tầm này ngon hơn đấy sao lại bỏ tướng vào vậy tự nhiên con tướng này vào vậy em khang này mất một trứng rồi nhá thờ red à một chút gọi là cốc ông hay là tim băng nhỉ anh em nhỉ mình nghĩ là tim băng đánh lầy lầy ngon hơn đấy tầm này người ta ít chết tim băng khá là ngon còn cốc thì có bây giờ con elite cơ bản nó cũng chưa hồi phục được á tim băng đi u uh, con này của mình đang đụng cái này để xem mình để mình xem gặp nhà nhà nào ấy nhá ui rồi đỏ nhá gặp nhà nào đây gặp em hề ít chết đúng không thành ra là được ok không nhám hề thì mình win được nên là thôi khỏi khỏi cần lắp đồ anh em ạ mình nghĩ là mình win được con xí lát này sao mà cân hết được xí lát không có pháp sư gùi lắm thành ra ra elite vẫn là bú nhất kiểu nó bay lên trời được á một kẹp đấy em hề tuổi gì nhưng mà nè kia ra được con rồng si phèn rồi đỏ chưa không ra được con gì chỉ ra được con rồng si phèn à hợp lý nhờ cái game này vui á tú stream đến sáng được không à ủa sau đây là là gì toàn bảo tướng là thế em đang chơi cút tầm anh duy ạ anh duy vũ ạ em chơi cút tầm cuối tuần tí phát trứng mọi người cho nó vui anh ơi tại hôm qua mới vô địch nhà giải team thành ra là có chút gọi là chút quà cho mọi người cùng vui tai nghe rẻ quá cần em tặng cho cái mới khung dậy à cần đấy cần đấy cần á cần á anh rất cần á rất cần nha lỗi là phạt ừ, nói chung là bạn này bị phạt một trứng rồi anh em ạ dễ lưu win năm đấy anh em ạ ngon chứ rồng xí vẹn ê nhưng mà rồng này mình nghĩ là không cân ba đâu ấy mình xem có cân ba được không nhá xem con rồng này có cân ba được không mình nghĩ là chưa có đồ chắc là không cân được đâu tí nữa có huyết kiếm với cả quyền năng các thứ thì cân được tầm này chắc là chưa cân nổi ok đẹp ui hai nhà cháy à ra này tự ra xi nữa là bố bố đổ vt bố đổ cho những con nào một tiền vào đép cho nó dễ nhỉ anh em nhỉ con xe này chắc là cho vào đi con này kéo bên này à khá là tu quá con này ở đây ê đồ win không người ta chắc là win đấy nhở chắc là vẫn win đấy nhở chắc là vẫn win nhở ngủ đây bye bye anh à ok trường nhá bye em nhá chúc em ngủ ngon nhá, nhìn đủ ngon vậy rồi sao ngủ được à Tú ngon gì đấy anh bằng hôm nay có đi uống bia uống rượu gì không bằng Và rớt à Cũng là màu tím nhưng mà không phải là con uh, ờ, Silat hoặc là con Elite à Elite à. Mình lên 6 mình roll trước lấy lợi thế không anh em Roll một tí nhở Kiểu mình roll một tí mình kiếm lại thế không Kiếm một con Elite hoặc là kiếm một con thread hoặc là một con Silat thôi Mình kiếm đủ chết là được rồi Tại vì mình đang win check cái mình nhiều tiền lắm Đẹp đẹp đẹp đồ đẹp này đồ đẹp này Đồ xài được anh em ơi Đồ xài được xài được xài được xài được Mình lên cấp mình roll một tí kiếm lại thế nhá uhm. thôi red hai à đáng này à. nhưng mình nghĩ là vẫn mình vẫn phải roll một tí đấy ui đôn lòi mắt không ra là một con gì liên quan luôn anh em ạ ui rồi Alice này thôi mình nghĩ là vậy được rồi đấy roll một tí mà lại không ra được gì à hỏng rồi dôn nó ngồi gặp nhà này thì đấy đi ra được cả rồng si phèn si lát hai xong ngồi một đống tướng ám long vậy à da mình roll cũng khá là nhiều ấy, anh em ạ cơ bản là mình muốn rôn một con gì đó hoặc là nó mạnh với cả mình muốn rôn nhiều chết vào ấy ờ gặp ông này thì chịu anh em ạ kích bạn pháp sát ra đi anh phá game khóa không sao không sao ấy ơi khoa ơi nhà tài phiệt phước lành và sức mạnh đoàn kết à nếu mà đang win thì mình lấy hai cái lõi này luôn rồi các bạn thua rồi anh em ạ thua rồi chắc là lấy cái này đi nhà tài phiệt eco tiền lại đi anh em ơi <laughs> nghèo quá nếu mà đang win thì mình lấy nó kia luôn á nhưng mà thua rồi thì thôi nhá thua rồi thì thôi vậy thôi vậy nhà rôn 6 luôn kẹn á có một con rồng là vẫn rôn à mình nghĩ là rôn một con silat là đủ ấy nếu mà được nhà này ú chắc 100% rồi này nhà này chắc chắn là vào top rồi ui còn ra dựa hơi nữa cơ chắc chắn là bú rồi không biết là bú top mấy thôi làm cái tim băng đi VT đi chơi về sớm thế VT đi chơi ở đâu đấy VT đi chơi ở đâu đấy Nãy bảo chỉ cho cái trích cho Thượng Long vô mà giờ lại không cho à cơ bản là phải khi nào mà ra cùng lúc ba con cơ gặp nhà này à? nhà này có mỗi con rồng không mà hết tiền rồi ông này đúng đi đấy mặc dù là đang nhiều máu ê nhưng mà sau này nhiều máu mà ông này đánh vội nhà một người nhở mình chưa hiểu lắm ông này có thể eco mà chắc là ông muốn đánh win lại hay gì á 124 máu mình nghĩ là eco thoải mái á xong rồi đánh từ từ từ, thôi mình nghĩ là eco lên 7 đi tại vì lên 7 nhiều khi rôn rùa rùa đã được con bi kè anh em ngon hơn nhưng mà rôn 6 nó cũng chả làm gì cả chịu ui neko nearly là ngon chưa ra được một sách chọn ấn là có phải là bú không tháng 11 World Cup quay trở lại nhé tú em tính từ giờ cũng được rồi đó à, không không không không 5 triệu là một bài học quá đủ anh bằng ạ à. 5 triệu 6 là một bài học quá đủ rồi em xin anh bằng đấy anh bằng tha cho em với 5 triệu 6 một tháng lương là quá đủ rồi quá đủ rồi một cái gọi là kỷ niệm đẹp ở The Pizza Company rồi đấy thôi nhá ông tú chịu thua đấy nhà ông này có cái đồ gọi là đồ của con on nè à. nhưng mà mình nghĩ là mình có tim băng chắc là vẫn win thôi cơ bản là nhà hồi nãy có con uh, silat hai với cả cầm đồ khá là kinh ấy, nên là mình thua nhá nhà này mình nghĩ là mình lo được em tú nhẹ nhẹ em tú nhẹ nhẹ em tú nhẹ nhẹ em tú nhẹ nhẹ khó chịu chưa em tú nhẹ nhẹ khó chịu thật chết tịt ui đặt đồ trước luôn à mấy ông kia lấy khổng lồ hóa ngon quá nhở có nào không không ui có thread nhưng mà chắc là mình lấy cuồng đao được thì lấy nhá nếu mà được thì lấy cuồng đao anh em ạ thread cầm găng à thread cầm găng thì thôi mình lấy cuồng đao trước đi lấy cuồng đao cho con này có đam nữa là đẹp tí nữa nếu mà lên lên được con uh, elite 2 thì mình bỏ cái bóc đồ ra nhá chắc là mình bui đồ cho con uh, elite luôn còn khi nào đã được con si phèn thì mình đổi đồ con si phèn sau là ok Ủa chứ VT không đi chơi với mọi người à VT đi đâu đấy VT đi với à thăm Phương ở B thăm Phương ở B thì về từ buổi chiều nhé mọi người ơi lên cấp luôn đi mình nghĩ là lên cấp rồi một tí đã đôi là một cái gì đó mình sẽ dừng lại sau edit 2 này ok này vậy thì thôi một con cầm đồ nữa là đẹp á ok correct ok như vậy nhá anh em ơi được rồi, được rồi, eco lại nhá, eco lại nhá. Hôm qua được thưởng nóng 5k mà lại không thấy mời viewer chai nước nhỉ à. Nãy giờ ông Tú tính ra là mời viewer mấy trăm RB rồi chứ. Cứ thế thôi, cứ thế thôi. Một đống lại trứng rồi. Ba người may mắn được tặng trứng với cả cú tầm một túm lam lum, cái thế thôi. mạng lag ừ, ừ, nói chung là em tú là ở nhà thành ra là máy nó hơi cùi với cả điều kiện nó chưa tốt á thành ra là anh em nào ờ, thấy nó hơi cùi cùi thì anh em thông cảm với mình nhá lần sau mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nói chung là ở nhà nó hơi cùi anh em ạ Uhm, bắt đầu hơi nhiều chết rồi đấy bây giờ con rồng nữa là đủ luôn con rồng nữa là gọi như coi như là đủ bảy chết luôn một chút lốc không một chút lốc gọi là cao tư không à ông này có rồng nè rồng hai à, à rồng một à ông này ngon quá win chick đến chết lên chín luôn đấy chứ nếu mà gặp ông này thì mình sẽ lốc thôi nhà này khá là nhiều chết rồi đấy ui bình kỳ có rồng luôn nè bình kỳ đỏ nhá có rồng mà 20 tiền nè đẹp chết rồi đấy elite 2 luôn nè chịu biết thread không em khang mùi đồi cho con e mùi đồi cho con uh, rồng si phèn nè à. lên 8 rồi nè à, si phèn nè nhà tài phiệt gì mà chưa được tới 50 viên vàng đã zone à zone trước anh vũ duy vũ ơi tại vì cơ bản là cút tầm gọi là có một một form mà thành ra là ai ra tướng trước thì được thôi cút tới sáng đi anh á không không không cút tới sáng chết em tú đấy không được không được nghỉ ngơi anh em ạ nghỉ ngơi thôi lai chết là cút đấy chắc là hết game mình sẽ nghỉ nghỉ thôi xong rồi xong rồi tuần sau mình lại lai tiếp anh ạ ra quá thì cứ bắt tướng mà mà đép lắm mọi người ơi cho con à, nào vào thì mình nghĩ là đép được nhỉ không con hộ pháp nào nhỉ mình nghĩ là chắc là vẫn sẽ đép ổn thôi chẳng qua là cứ cho con chuột vào cho chắc nhá con chuột cơ bản là nó có thêm một chút tốc độ đánh cho cả tim á mình nghĩ là ổn với cả tim băng để ở dưới nè mấy con này xuống bị tim băng ấy khá là ngon tháng 8 về nhà ăn thôi nôi con anh bằng à. phải không vậy phải không vậy anh bằng có con à ác nhờ ghê nhờ anh bằng kinh nhờ u quyền năng luôn là đẹp luôn đấy chứ đồ này đồ ba, ba đồ si phèn đấy nhưng mà khi nào nó xi phèn thì mình chưa biết mình sẽ eco tiền nhá tại vì bây giờ zone ở đây đã có một con si phèn nó hơi khó thành ra là mình sẽ eco lên cấp cho con này lên tanh đi đẹp nhất là đây thôi mình muốn trái tim hoa kỹ cũng được hoặc là trái trái tim đấu sĩ thì đi nữa kẹp và các thứ nó ok hơn trái tim nhá chứ không phải là ấn nhá gặp lần này à, có chiếu này u uh. ui nhà này có si phèn ui si phèn còn chiến lợi phẩm với cả hai đồ như vậy à chắc là mất trích anh em ạ chắc là mất trích rồi chắc là mất trích rồi anh em ơi anh chơi chỉ năm vàng đi không cần ám long đâu à nhưng mà bây giờ phải lên chín với cần năm vàng được mà bây giờ khi nào mới lên chín được cá tút ơi nốt đi nốt vài con đi ừ nốt con thằng red là đẹp cào cào cào cơ bản là bọn này đánh cũng trừ trừ giáp á thành ra con elite của mình nó bị yếu đi một tí anh em ạ kiểu nó tự cao tơ nhau ấy nhở trông hài phết hộp hàng chờ bao ran à khá là ngon nhưng mà bây giờ để tướng ở ngoài không được thành ra là phế luôn nếu mà lấy thì lấy khảm bảo thạch hoặc là chiến lợi phẩm thôi mình nghĩ là chiến lợi phẩm chắc là ngon nhất trong đây rồi khảm bảo thạch thì lên lên chín xoay được 5 tiền các thứ nữa thì đẹp hay là đổi nhở tại vì cái chiến lợi phẩm này mình thấy không ngon lắm khi nào ba rồng mình ngon thật đấy đổi đi trí tuệ siêu nghệ và ba trang bị à trí tuệ là mày con elite mạnh luôn rồi mình nghĩ là lấy trang ba trang bị đi cho nó hay cho nó hay giáp lửa giáp gai à mình nghĩ là giáp gai không cần đâu một cái giáp lửa đi đẹp cũng được không tệ lắm không xa cùi những chất lượng về kỹ năng độ công hiến siêng năng một các thứ là được chứ ai như ông so kia kiểu gì cũng lấy cớ đi thăm phương ở b để để sủi nha à. <laughs> ok đấy các bạn ơi điện chưa chơi đồ à điện này còn đang hơi hơi cùi anh em ạ còn đang hơi non nhà ông này lên 8 mà roll cho mình gọi là si phèn để roll lại à, đến nico à nhưng mà lại chưa ra à đen nhờ hơi đèn đấy Ui, con uh, gì nhỉ con uh, à, thầu red random là cái blue làm chi má như nào như nào như là túi tiền nệ em túi tiền nệ ôm túi tiền nệ em em ui nhà này có ấy anh em dắt lửa anh em ạ nhà này nó con bát quá nhờ ba nó con bát anh em ạ à. khang ra rồng chưa khang ra rồng chưa khang ra rồng rồi ơ sao lại kẹp nhạc công công khang này có biết luật không vậy à đúng rồi đúng rồi đúng rồi là quên mất có cái ấn ám long hợp lý hợp lắm hợp lý hợp lý còn ấn ám long đúng rồi còn ấn ám long quên quên mất lỗi lỗi lỗi mình lỗi mình còn nắm long thì được kẹp nhá ui tính ra nhiều nhà có si kè si phèn nhờ nhưng mà nhà khang có con bi kè và con bạc là khá là ngon đấy nhưng mà đang thiếu tanh thôi anh em ạ mình nghĩ là khang luôn đồng món kia thì đẹp hơn u một pha gọi là đổi đổi gọi là đổi tướng để gọi là lấy cho mình đó là một cái máu khá là ngon hợp lý khang hai á sao anh chỉ là có phần gái thôi à, phải không vậy khắc ám long vô mấy co tướng trong mini cute chưa à? ừ, nói chung là kiểu đánh ám long này nó kiểu nó hai hai bên tự tự hắc chế nhau á thành ra là bên nào nhiều chết hơn mình nghĩ là bên này thắng đấy hợp lý đấy không ổn anh em ạ đao sau chắc là về về rôn rồi ông minh kia lõi đẹp chưa ông minh kia này mà ở chợ có xẻng là bú đấy chứ xẻng xong rồi hai xẻng luôn là bú ui xẻng thật kìa bình ghi bú chưa giáp à giáp này mình nghĩ là một cái giáp lửa à quên một cái uh, giáp gai hoặc là một cái quyền năng à hoặc là một cái máy chiếu hoặc là cái giáp gai đi ơ à, ông này lấy xẻng làm gì đấy à ông này có hai xẻng này ngon phết đấy hai giải ra là nhiều check cũng chả điểm gì anh em ạ cơ bản là rôn không ra tướng thì cũng thế thôi thành ra là cũng thế thôi tính ra là biến hộ vệ ngon đấy chứ đùa đâu nhở biến hộ vệ được đấy chứ Si phèn Ui ra xua kìa chưa có con nào hết anh em ơi mình sợ hết si phèn nó nổi chứ để mình đếm xem nhá <laughs> chưa có nhà si phèn hai này không biết là còn si phèn nào không rồi <laughs> ép hề à ép hề có một con si phèn nổi thôi ác phết đùa đâu cao ui chiến lợi phẩm ngon nhỉ nhưng mà đấy mình kiểu muốn hên xui á mình ra được cái ấn hóa hình hoặc là gì á thì mình mạnh luôn chứ mình không thích đánh kiểu nó vời vời ấy. như nào như nào em tú nhẹ em tú nhẹ em tú nhẹ em tú nhẹ được chùa một con silat thì không chưa đủ đúng không thành ra là nếu có thì phải có bi-ke nữa thì mới đủ tuần sau đừng quên tên em nha ok tùng lương ơi rồi một tí đi wow wow wow wow thiếu món silat anh em ạ hay dùng món silat nó cho đủ đủ hệ nhỉ ấy mình nghĩ là dùng món silat được chứ Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Đẹp anh em ơi. So béo chỉ thích đọc comment mấy bé gái thôi à, chịu rồi. So béo thế thì chịu anh em ạ đã béo còn ham gái nữa ham ăn còn ham gái nữa vì đi chịu á mình cần món silat nữa vừa kích đấu sĩ với cả vừa kích sáu ám long luôn là đẹp là tầm này mình cháy luôn nhưng mà gặp binh kỳ chắc là mình vẫn thua thôi nhà binh kỳ eco lên 9 rồi nhà này cũng đang eco lên 9 này mình nghĩ là hai ở đấy sẽ tốt cao đấy sojin sojin mà kiếm súng à không ngon lắm uh, story và một cái huyết kiếm khá là ok được huyết kiếm mình chắc là cho con này chắc rồi story à sorry ra sau mình roll nhá trước sau thì mình cũng phải roll một con Olap á ờ, con silat á thì đẹp hơn Thì nếu mình cho một con này cầm bốc đồ nữa anh em nhở một con rồng cầm bốc đồ không khá là ngon đấy chứ trong top vừa đấy là chắc là mình nghĩ là top 4 được còn top 3 thì chưa chắc anh em ạ tại vì nhà binh kỳ với nhà này chắc chắn là một người hai người top cao rồi này nhà này nữa à nhà này nói chung là nhiều máu hay bài thì nói chung là bình thường uh, nhưng mà hàng đồng con đồng đồ khá là đẹp nhá không bình thường đâu lõi ok đấy nhưng mà lấy bầy bầy bầy rồng cuồng loạn làm gì đấy hết lõi à à đâu thật ra là kích cho con đồng kia cũng khá là ngon nhỉ ừ, cũng được silat đỡ phải rô nào silat phải roll món silat đấy nhá bài mình chưa đủ lực đâu không biết là còn silat không ấy chứ còn nhiều thế silat ơi một bé thôi ao xin à trận trước không ra hỏng rồi không ra là con silat nào anh em ạ không ra nổi một con luôn mà ui da kia ngon quá mình không muốn đổi anh em ạ nhưng mà chắc là vẫn đổi đi ui áo choàng với kia khá là ngon thôi chắc là trận này mình đánh vui vui nhá chắc là mình roll ở đây luôn á mình không lên cấp đâu nãy giờ bận quá game nãy top một không em á em không anh tô ơi nãy game game nãy em được top hai nhá anh tô game nãy cơ bản là muốn roll con rồng 10 vàng ba sao quá thành ra là em không deco em không làm gì hết nên thành ra là top hai à đâu top ba nhở ừ. như lào như lào như lào như lào như lào như lào như lào thua anh em ạ ừ. yeah đâu đâu trận này chắc là auto bòi thôi cho mấy ông này đánh nhau vậy vì đi zone chết ở đây vậy ui Hợp lý đấy nhờ, hợp lý đấy nhờ Smurf mà top 3 phải VT carry ngày hôm qua không vậy à Cơ bản là em muốn có 10 tiền 3 sao quá anh Tô ạ Thành ra là em không xài Nico không xài xúc sắc luôn Nên thành ra là em không lên được Em à, ra được có 8 con anh Tô ơi Thành ra là chưa kịp xài hai Nico luôn ấy chứ Mới ra được 6 con với cả xúc sắc 3 lần không ra được con rồng 10 vàng nào Hơi phế anh Tô ạ à. Từ nha đồng hai nó là một câu chuyện khác đấy Đừng đùa Đừng đùa VT ăn trứng của VT mà dễ ăn trứng của VT mà dễ đừng đưa ui ông hề sắp chết rồi bảo sao gớp so kích ra khỏi gớp hai hề ơi tại sao lại tên là gớp hề vậy à bán đi vì sự gọi là khó chịu à không sao hề ơi nói chứ chơi vui vui vẻ mà cốt tầm vui vẻ mà không sao nhá hề nhá không có gì phải buồn nhá không có thực lực không có gì phải buồn nhá hề ơi còn nếu có thực lực thì mới buồn né thiếu này ừ. ok mình nghĩ mình đồng hai chắc là mình win được ui nhưng mà nhà ông này có bị kè à nhà ông này có bị khè à? bị khè à? bị khè à? một hút, biết dòng hai chưa như lão như lão như lão như lão như lão như lão như lão như lão một cặp ok cào cào cào cào thua đẹp nha Bình ghi bú rồi anh em ơi Bình ghi lên 9 người ta kẹp 5 tiền các thứ rồi Không Bình ghi này hạt co nhờ Kẹp phút 5 tiền anh em ạ Uuuu Một con đồng si phèn nào Ngon stress ở đây Còn đúng một con anh em ạ Bú luôn Tớ tên zin bú luôn Bú vội Xin con đồng 10 vàng vậy he he mình cản bước uh, ờ, binh kia lại đấy nhá mình cản bước cái binh kia bằng cách là, là không cho binh kia lấy con đồng 10 vàng rồi đấy thành ra là anh em có lo được không mình cản bước binh kia gọi là hai đồng rồi đấy <laughs> mình cản bước binh kia rồi đấy anh em ạ ui vẫn là xe kia này ảo nhá mình đã cản bước gọi là binh kia nhất có thể cho anh em rồi đấy con đồng 8 tiền này họ đã sớm quá em lên 8 luôn không ra một con gì à không sao binh à hề ơi chơi game uh, cái này chủ yếu là vui mà không sao mới không sao mới trầm cảm lên đừng buồn em hơi trầm cảm lên bữa cũng ra con Civian hai sao ngay là vào 6 xong thắng tới cuối game mà anh hả anh hả nên thầm là kỹ năng cần có của cớt là hợp lý luôn cơ bản là cướp này nó cũng vui vui ấy nó không che hẹt anh em ạ thành ra là phải cần gọi là kỹ năng à quên cần đỏ anh em ơi nhưng mà ông này ra con đồng gọi là nảy ra ba đồ hơi cùi nha anh em nhở <laughs> hơi đen cho ông này một tí nếu mà ra đồ kia thì mình nghĩ là mạnh hơn nhiều u khá là mạnh nhá húc một cạp u ui thua cơ bản là ông ấy tấn công điểm yếu ấy mình không hồi phục được anh em ạ thua thua thua căng mọi căng mọi căng mọi căng vậy mình ăn thừa hai à mình ăn thiếu hai hai slot chép anh em ạ bây giờ mà lên chín được thì đẹp hơn mà gặp nhà binh Binky chắc binh Binky đấm được quả nguyên nhà chứ binh Binky osoraka đó cơ nhà kia Sifen 2 kìa bốn đấu sĩ kìa đâu được kẹp bốn đấu sĩ đâu anh tô chỉ kẹp được tướng ám long thôi và ai cũng biết là chó đỏ với vt là đôi bạn thân <laughs> không hề luôn á vt chó đen á ấy chạy chạy chạy chạy chạy đang bay mà lại bị dừng lại à. ông này có con si vèn sát thủ cầm ba tia với cả huyết kiếm mà ui lên chín cả con ra xua đúng bú nhở hợp lý đấy bên kia ơi bên kia chắc là top một anh em ạ lên chín nhiều tiền với cả nhiều năm tiền quá mình top 5 mà nhường sân lại cho các em mà chết tịt đồ này nói chung là cho elite ngon này sẽ là con rồng này carry được mà đúng không nhưng mà con elite của mình full đồ rồi bây giờ đẹp nhất là tự ra cho mình con bi kè là đẹp nhất cho tướng mà đẹp đi mất mát gì đâu tự ra con bi kè thì ok evd dạo này chè không like đúng không em á nói chung là chị nghỉ like bên facebook rồi nhá chị ơi còn nếu mà chị muốn xem thì có thể xem vào lúc 12 giờ trưa chè có like ở youtube ấy nhưng mà lâu lâu chè à bên like kiểu chè like vì à, gọi là nhớ mọi người với cả vui vui ấy còn sau này à, đi học rồi thì em không biết nhá nhưng mà nếu mà chị muốn like thì à, muốn xem thì có thể xem à, chè bên youtube nha trên kênh gọi là em chè tft đấy hmm. nhện hai không nhện hai không nhện hai đẹp đấy thờ Crestang à thờ Crestang à Nếu mà lên 9 thì kẹp được 5 tiền còn không thì thôi anh em ạ Ui bị lốc con này nữa Cào Cào Cào Cào Cào Cào Cào Cào Nhưng mà đồng người ta đồng hai với cả là có chiến lợi phẩm với cả dựa hơi anh em ạ chắc là mình thua rồi không biết đép bằng nốt, chết này không hút đi hút đi ui hút con rồng này khó rồi ừ hay thua một chết à đi luôn chưa chưa đúng không ba máu à lên cấp bây giờ cũng chả làm gì được anh em ạ lên cấp thì có sáu vàng cũng chả dôn được gì ui nhà này bị kia hai thôi nhá chịu thua nhá top 4 anh em ơi top 4 vui vui vậy thôi top 4 anh em ạ gặp bài này kiểu gì cũng thua đấy để thành ra là ông tú uh, chạy cái gặp bài đấy kiểu gì mình cũng thua rồi nên chắc là thôi anh em ạ nghỉ thôi nghỉ thôi nghỉ thôi được kẹp năm vàng hả anh à nếu mà lên chín thì mới được kẹp nhá thì thôi chắc là bây giờ cũng muộn rồi anh em ạ à. chắc là bây giờ mình cũng xin phép anh em gọi là nghỉ ngơi để mai gọi là trai hết rank nhá thì cảm ơn anh em đã theo dõi buổi livestream tối ngày hôm nay và ủng hộ mình trong suốt giải đấu và những cái buổi livestream ờ, vừa qua thì hôm nay nói chung là cũng khá là vui nên là mình có tạo cút tầm ấy thì thành ra là hôm nay anh em nào gọi là được quay quay vòng quay may mắn trúng tên với cả được uh, được giải uh, ờ, cút tầm ấy thì anh em chụp lại và like gửi cho mình nhé thì mai mình sẽ trao trứng cho anh em sau thì uh, chúc anh em ngủ ngon nha bye bye anh em nhé thì anh em nào mà đang xem mà chưa like thì cho mình xin nút một like cho nó lên 500 like đi anh em ạ tại vì bây giờ đang là 492 rồi thì bây giờ chắc là mình ọp đây thì uh, chúc mọi người ngủ ngon nhá mình nghĩ là bình kỳ top một thôi ờ tính ra là xem nốt cũng được nhưng mà thôi chắc là anh tú cũng nghỉ đây thì chúc mọi người ngủ ngon nhá bye bye mọi người nha hẹn mọi người vào livestream uh, ờ, gần nhất nhé anh em ơi anh em like cho mình lên 500 like đi là đẹp đấy 494 rồi bây giờ mình sẽ đợi lên cho đến khi gọi là 500 like mình sẽ ọp nhá đây rồi 496 rồi 4 like nữa thôi mọi người ơi mọi người đẩy like giúp giúp em tú với goodbye ok nhá bye bye duy tân nhá chúc mọi người ngủ ngon nha rồi ra biết ai top một à nói chung là ai top một thì ờ, chụp lại gửi cho cho em tú là được mà mai em tú vẫn treo giải mà yên tâm tại vì ba 100 bốn rp này đây để mình xem ở trong đấy có ông nào là bạn bạn sẵn không mình tặng trước một quả cho nó uy tín đi không có ông nào rồi nhờ nam bom mất thứ ọp hết rồi anh em ạ thôi để mai đi mai tao trao một lần cho nó đủ luôn thì bye bye anh em nha chúc mọi người ngủ ngon nhá bye bye bye bye bye bye mai em tú like sau nhá bye bye mọi người nhá bye bye inbox fanpage hả ừ, nói chung là inbox fanpage hoặc là inbox uh, facebook cá nhân của em tú đều được nhá bye bye mọi người nhá